tỏ <laughs> lòng ờ, biết ơn đến chú dạ vâng à, những giá trị và những kinh nghiệm chú đi là người đi chú đã chia sẻ lại cho chúng con ờ, là những người uh, tiếp nối theo sau dạ vâng xin cảm ơn chú rất nhiều ạ ừ, dạ, dạ và chúc chú một uh, sau buổi zoom này là một buổi tối có một giấc ngủ thật ngon đúng dạ vâng ạ dạ cảm vâng <laughs> ơn. cảm ơn dạ <laughs> Ừ. À, dạ vâng, xin à, hân hạnh chào đón tất cả các cô chú anh chị ạ, đang hiện diện có mặt trong buổi Zoom à, buổi tối ngày hôm nay. À, thì em Hương được à, ban tổ chức cho phép em Hương là chiếc cầu nối để kết nối các anh chị em à, à, đến với buổi Zoom tối hôm nay. À, vâng, À, sau khi chúng ta làm việc và đồng hành cùng với Rawan đúng không ạ? Thì tất cả anh chị em chúng ta à, đều mong muốn à, sẽ khi chúng ta làm việc có được thành quả thành tích ờ, và có thu nhập thì chúng ta nếu như truyền thống ạ à, thì chúng ta sẽ phải mua làm có nhiều tiền thì chúng ta phải mua ví và mua két sắt để chúng ta để đựng tiền à, nhưng với thời đại ngày nay ạ à, tất cả à, mọi công nghệ mọi thứ thì đều thông qua internet và chúng ta à, sử dụng à, và tích trữ tiền trong một cái ví gọi là ví mita mạc hay còn gọi là ví chốt thì à, à, em hương nghĩ là trong buổi tối ngày hôm nay thì cũng có một số cô chú anh chị chưa biết cách để chúng ta thao tác kết nối cái ví à, đến với lại cái tài khoản Blanet AX của chúng ta. À, thì phòng Zoom của chúng em ngày hôm nay do lãnh đạo Như Sĩ Hải à, chia sẻ thì mong muốn là chia sẻ lại tất cả những gì anh à, à lĩnh hội được cũng như những kinh nghiệm mà anh chia sẻ lại cho các cô chú anh chị em để rõ để hiểu hơn và thao vâng. tác đúng hơn để chúng ta vâng. à, có à, tích lũy được à, tích à, ờ, tích trữ những cái tài sản chúng ta trong cái ví này à, vâng ạ à, và không làm mất nhiều thời gian của các cô chú anh chị thứ nhất em hưng lưu ý một điều à, trước khi vào buổi zoom thì các cô chú anh chị chúng ta đây là cái tài sản đúng không ạ thì các cô chú anh chị em hãy thực sự hiện diện ạ mở camera 100 phần trăm à, chọn cho mình một cái vị trí ngồi à, à, có đường truyền wifi tốt nhất vì trong lúc này thì à, sử dụng mạng nhiều nên là à, sẽ à, đường truyền nó không ổn định và thứ hai các anh chị hãy tắt camera à, để tránh tạp âm thứ ba là các cô chú anh chị hãy chuẩn bị cho mình một ly nước cũng như là giấy bút để ghi chép lại đến đâu thì à, lãnh đạo Hải chia sẻ đến đâu thì chúng ta sẽ ghi chép lại và chúng ta sẽ thao tác à, làm theo vâng ạ à, vâng và không làm mất thời gian nhiều của các cô chú anh chị em ngay sau đây thì em Hương xin mời à, lãnh đạo của chúng em đó là anh Như Sĩ Hải ạ lên chia sẻ cho cả nhà chúng ta về cái cách tạo ví cũng như lít, uh, liên kết ví với lại uh, um, tài khoản BlackX. Vâng, cả nhà hãy comment cho em Hương con số 8 đi ạ. Con số của nhà lãnh đạo đón chào anh Như Sĩ Hải ạ. Vâng, xin cảm ơn em vâng, Trần Dương, một MC à, rất là năng lượng ạ. À. Vâng, em Hải xin thân hoan chào đón tất cả các cô chú anh chị có mặt trong phòng Zoom buổi tối hôm nay. Lời đầu tiên thì em Hải kính chúc ờ, cô chú anh chị chúng ta một buổi tối thật tràn đầy năng lượng, hạnh phúc, vui vẻ à, và đón nhận được nhiều giá trị. Sau ờ, buổi Zoom là một giấc ngủ thật ngon. Thì à, hôm nay em Hải xin phép được chia sẻ về cái kết nối ví metamark với tài khoản Lanet AX à, điều này thì có rất nhiều các cô chú anh chị cũng chưa hoàn tất được và thời gian chúng ta không còn bao nhiêu ngày ạ à, còn khoảng hai ngày nữa thôi trước ngày 22 là chúng ta đã phải kết nối à, cái ví này để chúng ta được à, tức là được nhận những cái cần của Planet X tặng chúng ta khi chúng ta mua các cái lô đất à, trong hành tinh IS là hành tinh xanh đấy ạ à, và lần đầu tiên thì em cũng à, cảm ơn và biết ơn cái sự chia sẻ rất tuyệt vời của chú Chu Ba à, cả nhà thấy tuyệt vời không ạ nếu chúng ta thấy là đó một sự chia sẻ tuyệt vời thì chúng ta hãy là cho chú những con số 9 để biết ơn chú và chúc chú ngày mai là ngày 20 tháng 11 là ngày à, kỷ niệm và à, tri ân tất cả các cái thầy cô giáo trên à, toàn à, toàn lãnh thổ Việt Nam chúng ta à, của đất nước Việt Nam ta thì chú ba chú ba cũng là một giảng viên của học viện biên phòng vâng con ờ, chúc chú ờ, ngày 20 à, tháng 11 chúng ta của của nhà nước chúng ta đấy chú thật nhiều sức khỏe à, và cho đi những giá trị lan tỏa những cái giá trị rất tuyệt vời đó anh và cũng là cái cái ngày của các cô các thầy cô giáo thì cũng chúc các thầy cô giáo ngày 20 tháng 1 hạnh phúc và trao đi nhiều giá trị để chúng ta có những lớp học trò là học tập tốt à, đem được nhiều kiến thức phục vụ cho đất nước Việt Nam của chúng ta vâng ạ xin cảm ơn chú và biết ơn chú rất nhiều về buổi chia sẻ hôm nay thì à, em Hải à, cháu Hải xin xin phép được chia sẻ cái cách chúng ta tạo ví MetaMark em mùng tám mời em à, cho anh cái cái, cái hot nhá hai à, hai cái máy anh vừa vừa vào đấy em mùng tám đâu rồi mùng tám ơi em đây em đây à, cho hai dạ, hot vâng. anh nhá. vâng ạ à, vâng thì à, trước tiên em Hải sẽ có một vài cái lời cảnh báo vì à, hiện tại với cái ví MetaMask khi chúng ta kết nối xong rồi thì có hai cái đường link nhỏ em nói trước đã tí chúng ta lưu ý đó là hai đường link nhỏ ở khi mà ừ, kết nối xong ấy, nếu chúng ta kết nối xong thì sẽ có hai đường link uh, nhỏ để chúng ta nhận được cái bit cần nhưng khi chúng ta thoát khỏi cái tài khoản của Lanet ấy ra rồi ấy, chúng ta đăng nhập lại thì nó chỉ còn một đường link thôi và điều này thì em Hải cũng thấy rất là lạ bởi vì trên cái đường trong tài khoản chúng ta mà đường link thứ hai á à, họ ghi rằng là cái cái đường link này sẽ nhận những bit cần của chương trình ờ, công ty Lanet ấy tặng lại thì em đã có đã đã viết một lá thư cách đây hai ba ngày á, thì công ty trả lời rằng là chúng ta chỉ quan tâm đến cái đường link thứ nhất bởi đường link đó sẽ đưa vào hồ sơ và cũng như nhận những token token của à, công ty Lanet cho chúng ta vào ngày 22 này còn lại đường link thứ hai thì khi nào chúng ta có giao dịch mua bán token hoặc là các giao dịch đó thì chúng ta mới mới mới phải đưa nó vào cho nên là nếu không có hai đường link các cô chú anh chị cũng yên tâm đừng quá lo lắng nhé em thấy nhiều anh chị cô chú đang hỏi em rằng là phải có hai đường link nếu không có thì thế nào đấy cho nên là một vài cái à, một vài các lãnh đạo trên thông báo chúng ta làm phải có hai đường link nhưng nếu thoát ra thoát vô mà chúng ta không có thì một số các cô chú anh chị rất khó để mà mà kết nối phải nhờ đến anh Hải ví dụ như ngày hôm nay anh Hải xử lý rất nhiều như vậy là họ nhờ họ sẽ không biết kết nối họ sẽ lo lắng như vậy à, thông báo của em là thông báo từ công ty và em à, đã nói rất rõ là trong hệ thống có rất nhiều người lớn tuổi không thể làm được thì tôi hỗ trợ họ cho nên là nếu mà như thế rất khó thì họ nói đạt yên tâm điều này khi nào chúng ta giao dịch mới phải kết nối à, cái phần kế tiếp thì khi nào chúng ta bàn được giao dịch rồi thì nếu khó khăn em Hải sẽ hỗ trợ tiếp vâng để đấy là thông tin ban đầu của em Hải nhé thì sau đây em Hải sẽ chia sẻ để chúng ta để chúng ta có thể à, vào mặt trước tiên tạo một cái ví MetaMark hiện tại thì công ty chúng ta có thể cho kết nối được nhiều ví nhưng có một cái ví MetaMark là ví mà công ty à, khuyên chúng ta nên sử dụng bởi vì MetaMark là một đối tác của bất động sản ở à, Lanet cho nên là nếu là đối tác thì giống như Rawan với và bất động sản Lanet ấy ạ là là đối tác thì chắc chắn chúng ta sử dụng sẽ có nhiều lợi thế và ưu thế hơn so với chúng ta xài các ví như ví chốt và các ví khác à, à vâng thì em Hải xin phép được chia sẻ màn hình để trước tiên á thì à, em Hải sẽ sẽ sẽ tạo cái ví trước ạ vâng À, em Hải sẽ hướng dẫn các cô chú anh chị tạo ví trước dĩ nhiên em biết rằng là nhiều người đã biết tạo ví nhưng à, ở đây thì em sẽ à, hướng dẫn lại à, với phần mềm của điện thoại chúng ta thì có hai loại điện hai phần mềm chính đó là phần mềm à, iOS là của an của của điện thoại iPhone và phần mềm Android của tất cả các loại điện thoại thông thường thì em Hải đang chia sẻ chúng ta là ở phần mềm của uh, điện thoại iPhone thì chúng ta sẽ vào cái App Store App Store hoặc nếu vào phần mềm của các ờ, Android ấy, chúng ta sẽ vào CH Lite và CH Lite chúng ta sẽ tải được cái ví MetaMask về thì trước tiên về chúng ta sẽ vào hai phần mềm đó nhé trên các điện thoại của mình à, vậy là với iPhone thì em sẽ vào phần App Store rồi ạ à. như vậy là chúng ta vào phần tìm kiếm vào phần tìm kiếm thì chúng ta sẽ à, tìm kiếm mấy cụm từ là Meta MetaMark vâng ạ à, thì em ấn meta nó có chữ Meta MetaMark nằm dòng đầu tiên rồi đấy ạ à. thì các anh chị cô chú chúng ta hãy à, ấn ngón tay vào vị trí của Meta MetaMark nằm dưới dưới dòng dưới ạ xuất hiện rồi chúng ta không phải kiếm hết đâu tại vì nó tự động ra khi mà em đã đưa được từ MetaMask lên cái phòng tìm kiếm nó là cái dòng dòng trên cùng ở trên điện thoại chúng ta đấy ạ dòng trên cùng có cái hình kính lúp ấy đó thì nó sẽ xuất hiện cái được cả à, hai cái đầu tiên cái dòng cái cái đầu tiên nhất ấy, nó có một cái biểu tượng con sư tử nằm trên cùng chúng ta bỏ chúng ta sẽ không nhận cái này và chúng ta ở khoảng giữa cửa điện thoại ấy, à, đang có trên màn hình chúng ta có được cái biểu tượng rồi con à, ở đây nó gọi chó đi cho nó dễ con chó màu vàng và có cái chữ dòng là meta mạc lốc à, và bên này thì em Hải đã tải về rồi cho nên em Hải sẽ ấn mở trong thời gian này thì các cô chú anh chị em Hải sẽ dành 30 giây để các cô chú anh chị chúng ta từ từ chúng ta tải về à, tải về tại vì à, một số cái máy thì tải rất nhanh còn một số máy do mình nhiều cái app trong điện thoại nó quá tải hoặc là nó nặng cho nên là chúng ta phải mất khoảng 30 giây đến thậm chí một hai phút cơ thì em Hải sẽ dừng lại để chờ khoảng 30 giây để các cô chú anh chị chúng ta tải được về và em Hải tiếp tục hướng dẫn cái phần chúng ta tạo ví Meta MetaMask Vâng, em sẽ dành 30 giây. Các cô chú anh chị cứ từ từ nhé. những cái buổi chia sẻ thế này thì em Hải cũng vẫn quay à, vẫn ghi lại thì co lại và gửi lên YouTube để các cô chú anh chị có thể là nghe lại à, như vậy thì chúng ta nếu mà không kịp thì còn hai ngày tức là hết ngày hôm nay thì chúng ta còn ngày mai là ngày 20 và ngày 21 trước bước sang ngày 22 thì chúng ta sẽ hoàn thiện cái việc này trước để chúng ta đừng bỏ lỡ cơ hội đón nhận cái viết tốc cần mà công ty cho chúng ta à, nếu ai đó mà chưa kịp đăng ký thì nguy cơ là chúng ta không nhận được bởi sao công ty họ trả một loạt một lúc luôn cho nên là khi mà chúng ta đã kết nối ví thì chúng ta sẽ nhận được còn nếu chúng ta không kết nối ví mà vô tình họ chỉ trả một lần thôi và chúng ta không đón nhận được thì chúng ta rất là tiếc bởi vì nó là tài sản của chúng ta và ở đây thì ít nhất chúng ta cũng có sở hữu là với gói với gói là gói trắng gói đen đúng không ạ hoặc gói vàng chúng ta được công ty tặng cho bao nhiêu ạ 5 euro và chúng ta mua được 5 được một ờ, lô đất trong đó có 5 lô nhỏ là một cụm đất trong năm lô nhỏ thì ít nhất chúng ta cũng được gần một biết tục gần rồi còn nếu ai đó mà như hôm nay chú chú chú chú ba nói á, chúng ta đầu tư vào Lanet Edit chúng ta có thể mua được 100 euro nếu nếu là ít nhất hoặc có thể là mua được một ngàn thậm chí là vài ngàn euro thì giá trị rất là lớn như vậy nếu giá trị lớn mà chúng ta không kịp kết nối ví thì nguy cơ chúng ta sẽ không đón nhận được còn cái chuyện mà sau này công ty nó bổ sung lần khác không thì em Hải không được nắm rõ tại vì chưa có thông báo nhưng tại thời điểm này chúng ta hãy làm sao đảm bảo cái nhiệm vụ là kết nối được cái ví của chúng ta vào cái tài khoản Lanet AX vâng ạ thì em Hải xin phép được à, bắt đầu nhé khi mà nó đã hiện cái chữ mở bên cạnh cái chỗ cái con con chó màu vàng ấy chữ MetaMask ấy chúng ta ấn vào chữ mở cả nhà à, theo học theo, đi theo em nha đây em ra đây cái con chuột đây chữ mở cô ấn vào chữ mở ạ à. rồi vâng khi mà chúng ta ấn vào chữ mở thì nó sẽ sang một cái giao diện kế tiếp chúng ta sẽ thấy được là chào mừng bạn đến với ví MetaMark được hàng triệu người dùng tin tưởng MetaMark là một ví an toàn giúp đưa Web3 đến với tất cả mọi người đây là một ví mà nó là của ETH tức là là, là sản phẩm một cái ấy của Ethereum ấy. thì Ethereum bây giờ hiện tại là một đồng tiền điện tử đứng thứ nhì thế giới sau Bitcoin và như vậy là chúng ta sử dụng cái ví này thì nó cũng rất là tiện tiện lợi có một điều đặc biệt nó hơi nó hơi bất tiện so với ví chốt đó là chúng ta phải tạo một cái mật khẩu là thay ví chốt chúng ta không cần tạo mật khẩu thì ví này phải tạo mật khẩu và cái vấn đề tạo mật khẩu thì các cô chú anh chị hãy nhớ ghi lại cẩn thận cái mật khẩu của mình ghi chép cẩn thận nhé à, và sau đó là chúng ta phải ghi chép cẩn thận 12 ký tự đặc biệt mà nó xếp thứ tự từ 1 đến 12 em nhấn mạnh là phải ghi lại cẩn thận từng chữ của 12 ký tự đặc biệt và mỗi chữ thì phải có thứ tự từ 1 đến 12 à, trong 12 ký tự này chính là ví dụ chúng ta đủ 12 ký tự chính xác rồi nhưng lắp đặt vị trí thứ một sang thứ 9 và 9 sang 1 cũng không được đấy là em lưu ý nha thì đến đây cái giao diện chúng ta đến phần à, chào mừng đến với MetaMark chúng ta sẽ ấn vào chữ bắt đầu nằm dưới cùng của điện thoại đây ạ à, đây con chuột đây ạ à. vâng ạ à. à, chắc các, các cô chú chị đều theo kịp đúng không ạ em bắt đầu nha ấn vào chữ bắt đầu nhá rồi ạ à, đến đây thì chúng ta chuyển sang cái giao diện kế tiếp là thiết lập ví ở à, đây họ ghi một dòng chữ là nhập một ví hiện có hoặc tạo ví mới ở đây tại sao họ phải ghi thế này bởi vì ạ à, có một số cô chú anh chị đã có ví rồi nhưng chúng ta vì các lý do chúng ta có thể thay sang điện thoại khác hay chúng ta có thể là à, lâu ngày chúng ta quá tải chúng ta xóa đi không sử dụng thì ở đây chúng ta có thể là nhập bằng cái cụm từ bí mật 12 ký, ký tự mà em Hải vừa nói cộng với mật khẩu còn nếu chúng ta hoàn toàn chưa có ví thì ấn vào cái dòng thứ ba dòng thứ nhất là chúng ta đã có ví cũ từ lâu rồi nhưng chúng ta phải nhớ hai cái yếu tố đó là mật khẩu và 12 ký tự còn dòng thứ ba là tạo một ví mới ở đây tạo một ví mới thì thế nào ạ à vâng chúng ta ấn vào chữ tạo một ví mới như vậy là à, cả nhà chúng ta hãy nhìn bên dưới cùng của điện thoại nhé các cô chú anh chị nhìn dưới cùng em đang đà con chuột đây tạo một ví mới chúng ta ấn vào đây và nó chuyển sang một cái giao diện kế tiếp đó là có một hình con con con chó màu vàng nằm trên cùng với chữ MetaMark và sau nữa là cái dòng chữ là giúp chúng tôi cải thiện MetaMark ở đây họ sẽ cho một vài cái thông tin chúng ta đọc và chúng ta hiểu tại thời điểm này thì à, em Hải hướng dẫn cho nên chúng ta có thể lướt qua à, lướt qua và chúng ta kéo lên một chút xíu thôi ạ à. thì ở dưới cùng kéo lên một tí xíu ạ à. dưới cùng nó sẽ có hai dòng chữ một dòng chữ là không cảm ơn tức là chúng ta sẽ không có ừ, không có theo những thông tin của họ vừa vừa yêu cầu còn chúng ta đồng ý để tạo ví chúng ta ấn vào chữ tôi đồng ý nó nằm bên dưới cùng tay phải mà màu xanh nước biển của điện thoại chúng ta đây ạ à, hải đang đặt chuột rồi ạ à. vâng chúng ta sẽ ấn vào chữ tôi đồng ý rồi ạ à, như vậy là khi mà ấn mà tôi đồng ý thì nó chuyển sang một giao diện kế tiếp nữa chúng ta sẽ có ba à ba cái uh, chấm tròn có một đường thẳng đường thẳng gạch thẳng tắp nối ba điểm với nhau đó là là chúng ta chuyển sang giao diện này và chúng ta sẽ nhìn vào cái ô à, ô hình chữ nhật nằm giữa điện thoại chúng ta tạo mật khẩu một một một cái mật khẩu và mật khẩu này thì yêu cầu các thông số sau gồm có là 8 ký tự trong đó gồm một có ký tự đặc biệt một ký tự à, à, một chữ thường và một chữ yên hoa tức là như vậy thì chúng ta sẽ đảm bảo cái mật khẩu là an toàn nhất và sau khi tạo xong ví rồi à, chúng ta phải lưu trữ cái này rất cẩn thận thì ở đây mật khẩu mới em Hải sẽ tạo ví dụ em Hải sẽ đặt tên của em Hải là Hải và số 1 đến số 8 ví dụ thế rồi chúng ta có thể đặt số gì cũng được ạ à. miễn là chúng ta đặt ký tự à, cái cụm mật khẩu này gồm có là ít nhất một chữ cái này một chữ à, đặc ký hiệu đặc biệt có thể chữ a còng chữ à, tiền ngôi sao bất cứ gì cũng được và sau đó là đặt các cái ký tự thông thường có thể là bằng số hoặc chữ thì à, ở đây em Hải vừa đặt mật khẩu là Hải 1 đến 8 với ký tự của nó là cái chữ à, một cái chữ ký hiệu của cái euro rồi ạ à, và em Hải ấn hiện như vậy là chúng ta sẽ hiện được cái dòng chữ của chúng ta đúng không ạ mật khẩu em này ghi lại nhé là có thể quên rồi như vậy là à, khi mà em Hải làm xong á, thì nó có hiển thị dòng chữ ở dưới của cái ô chữ nhật này là độ mạnh của mật khẩu tốt tức là chúng ta đã đạt được các tiêu chí mà mà mà ví nó yêu cầu vậy chúng ta sẽ cái dòng cũng ô chữ nhật dòng dưới thứ hai đấy chúng ta sẽ lập lại cái mật khẩu chúng ta mới đặt lặp lại mật khẩu chúng ta mới đặt nhé và ghi chép cẩn thận nhé các cô chú anh chị rồi ạ à, khi chúng ta mà đặt xong lại cái mật khẩu y chang cái mật khẩu mật đồng thứ nhất ấy thì nó có một cái tích chữ V màu xanh bên tay phải của cái, cái ô chữ nhật đó nghĩa là chúng ta đã làm đúng mà mật khẩu đúng và ở dưới này thì nó có một cái dòng mà ghi là đăng nhập bằng tút ID tức là chúng ta đăng nhập bằng cái à, vân tay hoặc là quét võng mạc hoặc là nút sườn hoặc là à, là là bằng cái ừ, tất cả những cái thông tin gì đó trên điện thoại chúng ta có nhiều cách ạ thì ở đây nếu chúng ta à, đăng nhập bằng cái tút ID chúng ta sẽ bật nó màu xanh lên bật lên à, nhưng mà em Hải cũng có, có một nó một điều là cái này chúng ta ít sử dụng cái này chúng ta ít sử dụng cho nên là theo em Hải thì chúng ta có thể bật hay không bật cũng được mà nên không bật cũng được nên bởi sao bởi vì chúng ta phải nhớ cái mật khẩu chúng ta phải lâu ngày không không sử dụng tới á chúng ta có thể bằng bạn quên đi à, nên chúng ta cũng hãy sử dụng bằng cách là chúng ta nhớ nó thì tốt hơn cả như vậy là chúng ta bật hay không bật cũng được nếu chúng ta bật lên thì sau này chúng ta đăng nhập vào nó chúng ta không phải nhớ cái cùng mật khẩu chúng ta vừa nhớ nhưng như thế là lâu ngày chúng ta dễ quên bởi vì cái ví có khi là 6 tháng 7 tháng một năm chúng ta mới mở một lần cơ và chúng ta quên nó thì theo em Hải thì tùy các cô chú anh chị và sau khi chúng ta đã mở cái tút ID lên rồi chúng ta sẽ à, kế tiếp cái đó có một cái dòng là tôi hiểu rằng meta MetaMask không thể giúp tôi khôi phục mật khẩu này tức là sao mật khẩu cái ví cũng không thể giúp ta khôi phục đâu nhé cho nên là cái ví cái mật khẩu rất quan trọng chúng ta phải nhớ và ghi chép cẩn thận lại ghi chép cẩn thận ở đây thì em hãy lưu ý một điều ạ à. chúng ta không nên chụp hình và lưu vào trong file hình ảnh đặc biệt là tại vì sao chúng ta có một số cái app chúng ta tải về mà có khả năng là nguy cơ bị bị bị bị uh, gián điệp ấy tức là họ họ vào đây họ ăn trộm thông tin chúng ta đấy cho nên là chúng ta mà mà để trong cái file ấy, file hình ảnh ấy, thì rất nguy cơ là chúng ta mất à, kể cả 12 cụm từ bí mật chúng ta chụp xong chúng ta có thể chuyển nó sang à, nếu là iPhone thì chuyển sang cái phần ghi chú hoặc là chúng ta gửi sang cái phần Gmail chúng ta thể tạo một Gmail của mình và hai Gmail gửi qua gửi lại cũng được để chúng ta quản lý nó an toàn hơn cái thứ ba là chúng ta sẽ gửi vào một cái tin nhắn điện thoại của chúng ta mà cái tin nhắn điện thoại là ít ít gọi ít nhắn này. tức là ít nhắn thì nó ít trôi bây giờ ta ít xài được tin nhắn điện thoại rồi cho nên là em hải giữ đấy cũng rất là lâu thì chúng ta sẽ được an toàn và cái thứ ba chúng ta không không có gửi qua mét qua qua qua zalo nhé tin nhắn zalo nó sẽ bị xóa tin nhắn zalo sẽ bị xóa khoảng thời gian nào đó riêng messenger thì giữ rất lâu giữ mãi nhưng tin nhắn zalo thì sẽ bị xóa trong một khoảng thời gian cho nên chúng ta chỉ lưu vào thứ nhất là à, lưu nào lưu vào cái Gmail thứ hai là lưu vào trong cái um, nếu điện thoại iPhone thì ta có phần ghi chú à, rồi vẫn nữa là chúng ta thể lưu, lưu vào một số điện thoại của người thân chúng ta mà chúng ta người thân phải tin tưởng ạ chúng ta gửi qua cho họ cái phần điện thoại mà chúng ta gửi qua nếu cái điện thoại của um, smartphone ấy chúng ta có thể gửi tin nhắn MMS tức là MMS ấy, thì sẽ gửi được hình ảnh luôn và như vậy chúng ta sẽ bảo lưu rất là tốt cái, cái thông tin này và cái điều cuối cùng là vẫn phải ghi vào sổ ghi vào sổ cả cái mật khẩu và 12 cụm từ bí mật bởi sao ạ ghi vào sổ là nơi an toàn nhất nhưng có một điều ghi thì chữ phải hết sức hết sức cẩn thận và rõ ràng bởi sao có cái chữ e này với chữ chữ e với chữ cờ thì dễ giống nhau và một vài cái chữ nó cũng na ná giống nhau cho nên là chúng ta mà sai một ký tự là không thể vào được nhé. khi mà tài khoản chúng ta mà nó ăn drop cái cái cái viết cần về rồi ấy, mà không vào được coi như chúng ta mất đấy à tại sao không phải điện thoại khi nào cũng tốt đâu có khi chúng ta bị hỏng bị cập nhật phần mềm hoặc là có thể là cho con cho cháu mà nó đi từ bắc vào nam ấy, nó đi ra ngoài bắc rồi làm sao mà nó cầm nó trả lại cho mình ví dụ như vậy như vậy là chúng ta phải ghi sổ là một cái điều rất quan trọng đây là em hãy lưu ý hết hết sức cẩn thận và khi mà đọc được chữ tôi hiểu rằng MetaMask không thể giúp tôi khôi phục mật khẩu thì chúng ta click vào cái ô vuông nhỏ nhỏ bên cạnh bên tay trái của cái dòng chữ đó và chúng ta click vào đây chúng ta click vào thì nó sẽ có cái dòng chữ là tạo mật khẩu và màu xanh nước biển dưới cùng của điện thoại như vậy là chúng ta đã làm xong và chúng ta ấn vào chữ tạo mật khẩu à, ấn vào xong chữ tạo mật khẩu nhé em ra con chuột được cả, nhà chúng ta cùng thấy ạ đây đấy trên màn hình đấy rồi chúng ta ấn chữ tạo mật khẩu các cô chú anh chị nghe em hải nói thì chúng ta cũng sao chúng ta cũng nên ghi chép nhé không là tập trung à, nghe mà không ghi chép thì đúng là có thể quên mất mật khẩu chúng ta đấy ạ rồi ạ à đã nó bị lỗi gì mà báo rồi em không sử dụng tốt ID bởi vì máy của em nó đang có vấn đề tí xíu như vậy là tạo mật khẩu ấn vào chữ tạo mật khẩu ạ rồi khi mà ấn chữ tạo mật khẩu xong nó sẽ chuyển sang một cái giao diện kế tiếp và chúng ta thấy rằng cái ba cái chấm tròn ấy mà có đường thẳng ở trên em hải nói hồi nãy á, nó đã chuyển sang ô thứ hai tức là chúng ta đã đi được nửa chặng đường và ở cái phần này thì nó có cụm 12 12 cụm từ bí mật thì ở đây nó có một cái video hướng dẫn chúng ta à, nhưng mà về cơ bản thì em Hải hướng dẫn cho nên chúng ta khỏi phải nghe video này nữa và nó có một một một vài cái chữ để chúng ta đọc, đọc nội dung ạ đừng mạo hiểm để mất tiền của bạn bảo mật vị ví của bạn bằng cách lưu cụm mật khẩu khu phục bí mật ở nơi bạn tin cậy hồi nãy em Hải nói rồi đấy ạ à, đúng không ạ đây là cách duy nhất để khôi phục ví của bạn nếu bạn không thể đăng nhập ứng dụng hoặc dùng thiết bị mới đây họ nói rất rõ này. rồi sau khi chúng ta đọc xong này thì chúng ta kéo lên một tí xíu nó sẽ có một dòng chữ bắt đầu à màu xanh nước biển nằm dưới cùng của điện thoại thì em là cái con chuột để cả nhà cùng nhìn thấy ạ vâng ạ đây ạ rồi chúng ta sẽ ấn chữ bắt đầu rồi ạ khi mà chúng ta ấn chữ bắt đầu thì nó chuyển sang cái giao diện à, thứ hai à, nó ghi là bảo mật cho ví của bạn ở dưới đó thì chúng ta có những thông tin là nếu thủ công á, là thủ công nghĩa là chúng ta vừa tạo cái cái, cái mật khẩu xong á nó thấy là nó có ba cái ờ, ô nhỏ nhỏ xíu xíu màu xanh nước biển nó cái là rất mạnh vậy là chúng ta đã đã đặt cái mật khẩu rất là tốt và chúng ta kéo lên một tí xíu kéo lên tí xíu thì nó có thêm chữ bắt đầu lần nữa màu xanh nước biển em hải ra chuột đây ạ đây ạ cả nhà nhìn kỹ nhé kéo lên tí xíu ạ phải kéo lên một tí rồi ấn chữ bắt đầu vâng khi mà chúng ta ấn bắt đầu nó lại chuyển sang một cái giao diện cả nhà cùng nhìn thấy trên màn hình đấy ạ đó là xác nhận bảo xác nhận mật khẩu của bạn như vậy là chúng ta sẽ ấn lại cái mật khẩu mà khi nãy chúng ta vừa tạo hồi nãy chúng ta tạo thế nào chúng ta sẽ lấy lại cái mật khẩu hồi nãy rồi ạ như vậy là khi mà em Hải à, ấn là cái mật khẩu hồi nãy thì em Hải à, đưa cái mật khẩu vào và ấn dòng xác nhận nằm giữa màn hình điện thoại màu xanh nước biển đây ạ và vâng, em Hải nó đang đàn chuột đây ok ạ như vậy là ta ấn vào chữ xác nhận rồi nó sẽ chuyển sang cái giao diện như vậy à, trên màn hình của điện thoại chúng ta đấy ạ trên màn hình đấy ạ thì nó ghi lại nó ghi là ghi lại cụ mật khẩu khôi phục bí mật của bạn ở ờ, ở đây thì có một cái ô vuông nằm giữa điện thoại và có một cái con mắt có một gạch ngang qua là chúng ta muốn chúng ta muốn xem nhưng mình ta ấn vào cái chỗ có con mắt đó đó nó sẽ lòi nó sẽ hiển thị ra 12 cái cụm từ bí mật rồi khi em hải vừa ấn xong thì nó hiển thị đây rồi à, chúng ta lại à, có thể chụp hình chụp hình có một số điện thoại nó thuộc về bí mật nó sẽ không cho phép chụp hình chúng ta sẽ sử dụng một cái máy điện thoại kế tiếp bên cạnh ấy, chúng ta chụp lại chúng ta có thể ghi chép luôn lại cẩn thận nhưng mà cái điều ghi chép ấy, thì em Hải nói là nên làm cả hai thao tác vừa chụp hình lại và ghi chép bởi sao ạ khi chúng ta ghi chép lỡ có sai một ký tự chúng ta sẽ nhìn lại cái hình chúng ta mới chụp xong và chúng ta xem xét là sai ở chỗ nào còn nếu ta chỉ ghi bằng chữ viết không ấy có thể sai một chữ là chúng ta lại hư mất cái ví này à, đấy hư mất cái ví này chúng ta phải làm lại mà trong thời gian này làm lại thì được nhưng khi ví dụ sau này thì không thể làm được đâu cho nên là chúng ta nên cẩn thận chụp nó lại và ghi lại cẩn thận thì như ờ, vậy em Hải sẽ có được cả à, một 12 cái cụm từ và em Hải nhấn mạnh một lần nữa là chúng ta phải ghi chép và đúng thứ tự của nó nhé ví dụ là ở đây ạ số 2 là clip à, hoặc là số 11 là level thì chúng ta phải đúng vị trí là số 2 là, là clip chứ đừng có mà số 2 lại đưa level và số số 11 lại đưa clip vào thì mặc dù đúng 12 cái tự nhưng nó vẫn không đăng nhập được nhé bởi vì khác vị trí rồi ạ thì ờ, ở đây em Hải đã ờ, đã, đã chụp hình nó lại rồi và em Hải sẽ tiếp tục ở ờ, khi mà tiếp tục thì chúng ta sẽ sao sao chúng ta sẽ chúng ta sẽ lấy lại 12 cái và để từ từ em Hải chuyển sang cái cục điện tử. em tí nhé em mà lại lưu lại chứ lát mới vào được rồi à, chúng ta ấn chữ tiếp tục ạ màu xanh nó màu xanh nước biển dưới cùng điện thoại ạ à. ấn chữ tiếp tục rồi khi em, em ấn tiếp tục thì ở đây là chúng ta tạo vì mới nó sẽ có thứ tự thế này và có những cái có những cái cái cái, cái 12 cụm cái cụm từ bí mật nằm ở dưới còn nếu chúng ta mà có chúng ta có cụm từ rồi chúng ta tải ví về mà chúng ta đăng nhập vào 12 ký tự mới thì nó sẽ không có 12 cái dòng chữ có sẵn trong ta đâu chúng ta phải vào trong cái sổ hoặc là vào trong cái hình chụp chúng ta xem lại nhé ở đây là duy nhất một lần chúng ta phải nhìn thấy nó đó là khi chúng ta tạo vì mới hoàn toàn còn sau này khi mà đăng nhập vào một cái lần thứ hai á, thì chúng ta phải lấy cái sổ ra hoặc là lấy cái hình ảnh này chúng ta chụp lại ấy. chúng ta mở ra thì mới thấy được chữ nó nhá chứ còn nó không hiển thị như thế này đâu thì ở đây em hải đã chụp lại rồi cái chữ đầu tiên nó là chữ gì ạ ừ. a v ra ra là tiếng anh cho em không không có thành lắm cho nên là đọc theo tiếng việt như vậy là cụm từ đầu tiên là Avera em hãy đưa nó về số 1 như vậy nó chấp nhận rồi à, cụm từ thứ hai là chữ clip em hãy ấn chữ clip rồi à, cụm từ thứ ba là chữ, chữ xích em hãy ấn chữ xích rồi cụm từ thứ tư đó là chữ scan em hãy kiểm tra nhé scan nếu mà sai ta ấn vào là xóa đi ạ scan rồi cụm từ thứ năm là từ sheet rồi cụm từ 6 ạ nó là chữ vicious rồi cụm từ thứ bảy là chữ switch cụm từ thứ 8 là chữ lazy cụm từ thứ 9 là and anderson rồi cụm từ thứ 10 là cái chữ blank blanket blanket cụm từ thứ 11 là chữ level và cụm từ thứ hai là chữ lonely à, ở đây á, thì à, khi mà chúng ta ấn được 12 cụm từ bí mật và đúng theo cái vị trí của nó nó có xuất hiện chữ thành công nhỏ nhỏ xanh lá cây nằm ở dưới cái ô vuông mà chúng ta vừa tạo vừa tạo 12 cái cụm từ bí mật vào đấy và nếu nó xuất hiện chữ thành công nghĩa là chúng ta đã đã làm đúng còn nếu chúng ta mà không xuất hiện chữ thành công thì nó bị ngược hoặc là bị thiếu nét thì nó nói là không đúng để chúng ta phải làm lại và kiểm soát lại cái ờ, cái dòng 12 dòng chữ 12 cụm từ này khi chúng ta xong rồi á, thì chúng ta sẽ ấn hoàn tất việc giao lưu ở đây thì em Hải nói rằng là mỗi ví sẽ có những chữ khác nhau cho nên là không phải em Hải đang đọc cái này mọi người phải nhìn theo em Hải là chúng thế là không được nha mỗi máy sẽ có mỗi cái ví sẽ có ký tự khác nhau em nhấn mạnh à, và chúng ta khi mà làm xong rồi thì có chữ thành công màu xanh là cây ở nhỏ nhỏ dưới à. và chúng ta ấn chữ hoàn tất việc giao lưu đây à, em đang thấy con chuột và vâng hoàn tất việc giao lưu và ấn vào dòng chữ đó là chúng ta đã hoàn tất rồi như vậy là khi chúng ta ấn trước ờ, chữ này thì nó sẽ có một cái giao diện là chúc mừng bạn và những bông hoa à, vừa vừa được nổ lên đúng không ạ như vậy chúng ta đã hoàn hoàn thành được cái việc tạo ví à, ví và làm chúc mừng chúng ta chúng ta kéo lên một chút xíu là đọc dòng chữ để ta hiểu thêm bạn đã bảo vệ thành công ví của mình hãy nhớ lưu giữ an toàn cụ mật khẩu khôi phục bí mật của bạn đây là trách nhiệm của bạn à, và họ có chữ là để lại gợi ý cho bạn MetaMask không thể nhấn mạnh nhé không thể khôi phục ví của bạn nếu bạn bị mất cụm mật khẩu này bạn có thể tìm thấy cụm mật khẩu khôi phục ví khu vực bí mật của mình trong phần cài đặt khi chúng ta đã vào được cái tài khoản MetaMask ấy và à, bảo, bảo mật và quyền tương tư đấy tức là vào cài đặt thì chúng ta vào phần bảo mật và quyền tương tư đấy là những thông tin họ muốn chúng ta biết được chúng ta lấy nó ở đâu khi chúng ta vào được tài, tài khoản của MetaMask và cái ví ạ như vậy là khi ta đọc xong chúng ta sẽ ấn vào chữ hoàn tất đấy hoàn tất em đang là con chuột đây nó nằm dưới cùng của điện thoại cũng là cái ô hình chữ nhật màu xanh nước biển à chúng ta ấn vào đây cả nhà vẫn theo kịp em đúng không ạ rồi, em ấn chữ hoàn tất nha. Rồi ạ. À. Khi ấn chữ hoàn tất thì chúng ta đã à chúng ta đã đã chuyển sang được cái giao diện chính thức của cái cái ví MetaMask này. Như vậy là chúng ta đã hoàn tất tạo được ví MetaMask. Việc còn lại là chúng ta sao ạ? À? Chúng ta sẽ kết nối một cái ví có rất có vài cái cách để chúng ta kết nối nhưng em Hải sẽ chỉ một cách mà nó đơn giản hơn cả nhưng cái điều, cái điều kiện này á thì chúng ta lại phải có hai máy điện thoại dĩ nhiên em hãy hướng dẫn các cô chú anh chị nếu không có hai đội hai máy điện thoại thì à, hãy à, em hãy sẽ đưa cái video này lên trên tất cả các kênh để các cô chú anh chị tải về chúng ta học theo thì à, ở đây chúng ta đã hoàn tất việc tạo cái ví rồi và trước khi chúng ta kết nối ví thì em hãy hướng dẫn chúng ta khi chúng ta tạo ví xong rồi ở trên cái màn hình của cái điện thoại của cái cái, cái tài khoản ví nó có chữ account một tức là chúng ạ chúng ta đã vào được cái tài khoản và chúng ta đã đã có thể là kết nối được với ví à, với lại cái uh, LANet ấy thì có bốn cái ô màu xanh tròn tròn nằm giữa điện thoại của chúng ta dưới chữ account một ấy, là là bốn ô đó thì chúng ta sẽ click vào cái ô thứ hai ở bên phải tay phải của điện thoại chúng ta sang và tôi ấn vào chữ gửi như vậy là chúng ta ấn vào đây nó sẽ xuất hiện à, ấn vào cái cái à, cái mũi tên đó đó ô thứ hai đó sẽ xuất hiện sang cái giao diện đang nằm trên điện thoại màn tên điện thoại của các cô chú anh chị đấy ạ thì ở đây nó có một cái chữ là gửi đến xong bên tay phải trên cùng xuống nó có chữ from và có chữ account một ở cái dòng thứ hai là chữ tu và có một cái cái, cái ô một cái cạch đứng nó đang nhảy nhảy ấy là đối diện bên nó trong ô vuông đó có một cái biểu tượng của cái chụp hình đó thì đó lát nữa chúng ta sẽ ấn vào đó ấn vào biểu tượng hình chụp hình này này đây ở đây khi mà em kết nối ví thì chúng ta sẽ vào cái tài khoản led là led edit chúng ta sẽ bật cái biểu tượng của hình chụp hình này lên và chúng ta vào một cái máy thứ hai để đăng nhập vào cái cái cái cái tài khoản lanet edit và đến đây em Hải sẽ tạm thời dừng dừng cái chia sẻ của cái cái cái máy điện thoại này và chuyển sang máy điện thoại thứ hai để em Hải sẽ vào cái tài khoản lanet edit để kết nối kết nối đây gọi là kết nối bằng mã QR code đó thì cái này là kết nối tốt nhất và nó không bị lẫn bởi vì trước đây nhiều lần em Hải làm kết nối bằng đường link trực tiếp ấy, trên điện thoại thì nó có một cái điều là khi chúng ta có hai hoặc ba ví trong điện thoại nó sẽ tự động kết nối và chúng ta lại không kết nối đúng cái ví mà ta đang mong muốn đặc biệt với là ví MetaMask như vậy Nam Hải sẽ dừng cái chia sẻ của cái điện thoại này rồi lát nữa em Hải quay lại sau em Hải sẽ chia sẻ tiếp tục cho cái, cái phần của điện thoại kế tiếp điện thoại này rồi ạ rồi đến điện thoại này em Hải tiếp tục chia sẻ để chúng ta vào tài khoản à, tài khoản Lanet Aip rồi ạ à, em Hải sẽ vào cái tài khoản Lanet Aip còn em Hải đang mua vé số thì à, vào tài khoản Lanet Aip thì à, ờ, để em một tí xíu nhé máy nó đăng nhập lại cả nhà cho em một tí xíu ạ chắc em phải vào từ tài khoản đau ăn nó mới nhanh được bây giờ đang nó rồi em hải sẽ vào cái tài khoản ạ em hải sẽ đăng nhập vào tài khoản em Hải sẽ đăng nhập vào một cái tài khoản để em Hải kết nối ví như vậy là chúng ta vào một cái tài khoản à, và khi chúng ta đăng nhập vào thì thì nó có hình giao diện như trên màn hình à, và chúng ta ấn vào cái bốn gạch trên cùng của điện thoại chúng ta bên tay phải bốn gạch nhỏ trên cùng trên cùng của điện thoại bên tay phải ạ ấn vào bốn gạch rồi và đây thì chúng ta sẽ thấy được cái giao diện kế tiếp là mọi người đang đọc các cô chú đang đọc trên màn hình đấy đó là tên của cái người mà em đang muốn kết nối ví à, là Nguyễn Thành Thái và bên cạnh đó là một cái biểu tượng hình người à, màu xanh nước biển đấy chúng ta sẽ ấn vào cái chỗ à, bên cạnh cái biểu tượng hình người đó ấn vào đó rồi ạ à. vậy như vậy là chúng ta đã vào được cái nơi mà chúng ta gọi là phần cài đặt và chúng ta sẽ kết nối ví ở đây cái ví này thì có thể nhé nhá tại vì cái tài khoản nằm nó đây có khi nó tự mặc định nó kết nối chúng ta rồi thì chúng ta muốn kết nối một cái ví nào chính xác ấy, thì chúng ta hãy xóa cái dòng link đã có sẵn ở trong trong điện thoại đó đi của trong cái tài khoản nó đi xóa đi để cho chính xác tại vì sao có khi nó có một cái điều hay là thằng này nó tự động kết nối cho nên em Hải không có chỉ cách mà kết nối bằng đường link em Hải chỉ bằng kết nối là bằng mã QR cho nên là chúng ta sẽ vào đây nếu trường hợp như em Hải đang có trên màn hình chúng ta sẽ ấn vào dấu x bên tay phải cuối cùng của đường link nhỏ gồm nhiều ký tự ABC và số 1 2 3 4 gì đó thì nó có một dấu x nhỏ bên tay phải cuối cùng của điện thoại đó chúng ta sẽ ấn vào link vào đó ấn vào dấu x đó đi thì nó xuất hiện trên một cái cái cái ờ, hình à, một cái giao diện mới là bạn có chắc chắn muốn xóa ví này không tài khoản bạn sẽ không còn được kết nối với địa chỉ ví này nữa à, chúng ta đồng ý xác nhận bởi sao chúng ta đang kết nối một cái ví của ta vừa tạo mà cho nên chúng ta xác nhận ở đây em Hải nhấn mạnh là trong trường hợp nếu đã có sẵn nhé còn nếu không có sẵn thì chúng ta thao tác luôn nhưng ở đây em Hải nó nói một vài người đang vô tình nó đã có sẵn rồi thì ta ấn xác nhận là xóa đi như vậy là chúng ta chúng ta đã quay lại một cái màn hình điện thoại một cái tài khoản planet ấy khi chúng ta đăng nhập vào là nó nguyên vẹn như thế này chưa có gì hết đó. và chúng ta có một cái dòng chữ màu xanh nước biển chữ nhật vòng ô, ô vòng xanh à, ô màu xanh chữ nước biển chữ nhật đấy là kết nối ví nằm ở phần 2 phần ba của điện thoại ấy. chúng ta sẽ click vào đây đó. và nó chuyển sang giao diện như màn hình điện thoại các cô chú anh chị đang thấy biểu tượng thứ nhất là có cái hình à, con chó màu vàng biểu tượng thứ hai là một hình chữ V kép màu xanh nước biển à, nó ngửa ngửa lên và uh, bên cạnh là chữ Wallet Connect tức là chúng ta kết nối có thể ấn vào cái dòng thứ hai nhé mặc dù kết nối ví mặt nhưng ta lại ấn vào dòng thứ hai cả nhà lưu ý chuyện này nha chứ không phải là kết nối ví mặt chúng ta lại ấn vào dòng thứ nhất đâu ấn vào dòng thứ hai dạ ấn vào dòng thứ hai là một Wallet Connect là cái biểu tượng màu xanh nước biển một tròn hình tròn à, ấn vào đó và như vậy à, đấy nó lại vẫn tự động cho nên chúng ta lại kéo sang một tí xíu để xóa đi rõ một cách là chúng ta sao ạ ấn vào dấu x và nó xuất hiện ra chữ xác nhận bên tay phải giữa điện thoại ấy. ấn xóa đi cái dòng hai nó cũng đang đang tự động có cho nên em hải cũng ấn luôn anh hải em hải xóa đi tại sao bởi vì sao máy nó hay tự động kết nối lắm cái này mình lưu ý nhé chúng ta phải kết nối đúng ví cả xác nhận xóa đi rồi như vậy là chúng ta lại quay lại giống như hồi nãy chúng ta lại ấn một lần nữa nhé ấn lần nữa cái dòng chữ là kết nối ví cái ô chữ nhật màu xanh nước biển đấy đen đen nằm 2 phần ba điện thoại ấy. ấn lần nữa như vậy là chúng ta quay lại cái hình em Hải vừa nói là có một cái hình chữ MetaMark một con con con chó màu vàng và hình ra hai là chữ wallet con nít à, tức là kết nối ví đấy là chữ V kép ngược và trong cái hình tròn màu xanh nước biển con ấn vào chữ hình tròn màu xanh nước biển này và chữ wallet con nét rồi trên bạn điện thoại chúng ta sẽ hiển thị một cái giao diện như vậy có thể có một vài điện thoại nó sẽ có giao diện như vậy nhưng mà dưới cái chỗ mà à, cái hình ô chữ nhật máy nhật mà ở đó một màu bên nửa bên trái là màu trắng và nửa bên phải là màu đen mà nhìn kỹ ở trong nó có chữ là mã QR code đó thì ở à, một số điện thoại nó sẽ sau cái ô chữ nhật này nó có dưới là hiển thị rất nhiều cái ô vuông nhỏ nhỏ gồm có ví mạc ví chớp và các ví khác tức là nếu chúng ta có gì trong máy nó sẽ hiển thị lên hết nhưng ở đây chúng ta không quan tâm những ô chữ nhỏ đó chúng ta sẽ quan tâm vào cái ô chữ nhật mà nằm trên cùng một nửa bên này là trắng và nửa bên phải ấy, là màu đen nhìn kỹ là có chữ mã QR vậy chúng ta sẽ ấn chúng ta ngón tay vào chữ mã QR tức là cái nửa bên phải màu đen đen màu mờ đấy trên cái ô chữ nhật trên cùng của cái ờ, ô trắng thật to vuông chiếc điện thoại này tôi ấn vào đó không phải nói kỹ nhé chúng ta sẽ không quan tâm vào tất cả các biểu tượng bên dưới nếu máy điện thoại nào có chúng ta chỉ quan tâm vào cái phần ô chữ nhật nằm trên cùng của cái cái à, của gần ờ, hơn nửa số điện thoại phần trên đấy và trong cái ô đó thì nó có một nửa bên tay trái của cái điện thoại là màu trắng và nửa ô bên tay phải là màu à, đen sậm một tí nó nó đang tối một tí và có chữ nhìn kỹ là có chữ mã QR chúng ta đã click vào cái phần ô đen nhỏ nhỏ mờ mờ đó có chữ mã QR đó click con tay vào đó click con tay vào đó rồi nó sẽ hiện ra mã QR code như vậy như vậy là chúng ta chúng ta sẽ một nếu chúng ta chỉ có một một điện thoại chúng ta cũng bắt buộc hai điện thoại chúng ta có thể là chúng ta chụp lại cái này và gửi sang nếu điện thoại nào khó gửi sang cái tin nhắn của cái điện thoại nào dễ hơn rồi hoặc là chúng ta để nguyên như vậy và chúng ta quay lại cái tài khoản à, tài khoản ví uh, ví MetaMask chúng ta tạo hồi nãy đấy chúng ta quay lại và uh, chúng ta sẽ vào cái chỗ mà phần ống kính ấy. em Hải sẽ xin phép được uh, được được dừng lại em Hải xin phép sẽ dừng lại cái cái uh, chia sẻ của cái điện thoại này để em Hải sẽ quay sang cái điện thoại bên kia nhé rồi ạ rồi em Hải sẽ quay lại để để chia sẻ điện thoại bên này rồi em phải quay lại rồi em hãy quay lại và quay lại cái ví metamask em hải vừa tạo hồi nãy đã rồi có phải hồi nãy em hải hướng dẫn đến cái phần mà chúng ta thấy à? có thấy là là hồi nãy ạ à? quay lại từ đầu nhé rồi chúng ta quay lại cái phần mà cái ví metamask nó có giao diện như thế này và ở giữa điện thoại chúng ta cái ví MetaMask ấy nó có bốn cái ô tròn mà chữ bên tay phải là chữ hoán đổi cái chữ thứ hai ô tròn hai là chữ gửi ô tròn thứ ba là chữ mua ô tròn thứ tư là chữ nhận ở đây chúng ta ở đây chúng ta sẽ click vào cái ô tròn thứ hai chữ gửi có mũi tên chéo đi lên đấy tôi ấn vào đây rồi tôi ấn vào đây thì nó sẽ hiển ra cái giao diện như thế này trên điện thoại ạ ở trên là chữ gửi đến trên cùng nhất xong là bên kế tiếp bên tay phải tay trái chúng ta có chữ from và ở giữa có chữ một cái biểu tượng màu màu, màu cam và chữ account một và số dư là không ETH bởi vì chúng ta chưa có tiền xong hết cái dòng đó thì dòng thứ hai nó có chữ tu và ở cái dòng tu thì có một ô chữ nhật có một cái à, dấu gạch đứng ấy, đang nhảy nhảy nhảy thì đối diện nó của cái ô chữ nhật đó luôn có một cái hình biểu tượng của cái máy chụp hình à máy chụp hình em hải ra đây đây đây cả nhà nhìn kỹ nha rồi chúng ta click vào cái cái cái, cái biểu tượng máy chụp hình này chúng ta click <laughs> vào biểu tượng máy chụp hình này và chúng ta ấn vào chữ à, và chúng ta để ra vào ra vào cái chỗ mà mã QR code mà em Hải vừa vừa chuyển mà sang máy này đấy máy hồi nãy đấy chúng ta đã ra và như vậy anh Hải em Hải đã ra vào thế này à, ra ngay chỗ mã QR code khi chúng ta ra vào đứng cách cho khoảng có như 10 phân thì nó sẽ xuất hiện nó kết nối được nó sẽ xuất hiện trên màn hình như vậy và em Hải ấn chữ kết nối nhé nó xuất hiện là kết nối này với trang kết nối với trang web này và dưới là có chữ à, có cái chữ mà account xong là có số dư không không tiền OTH xong bên trái là có một cái ô mà màu hình chữ nhật màu trắng ô bên phải dưới cùng điện thoại có màu chữ màu xanh nước biển chữ kết nối chúng ta sẽ click vào là chữ kết nối đây ạ à. nó sang giao diện này và chúng ta ấn chữ kết nối cả nhà nhá nhớ vào ấn chữ kết nối nhé, ấn chữ kết nối như vậy là nó xuất hiện cho cái ô màu xanh dưới này là kết nối Planet X. vậy chúng ta đã hoàn tất rồi nha Đây, nó xuất nó chỉ xuất hiện trong vòng 5 giây rồi vậy là chúng ta đã hoàn tất việc kết nối với tài khoản chúng ta rồi à, cái cái phương pháp này rất đơn giản cực kỳ đơn giản ạ nó không phải chúng ta làm như một lần là kết nối cái cái đường link ấy, thì nó vào có thể là rất là khó và có những điện thoại cực kỳ khó là vào nhưng ở đây chúng ta thay vì chúng ta kết nối như như này thì rất là dễ và trường hợp nếu chúng ta có thể là cái điện thoại nó khó thao tác chúng ta chụp hình lại cái mã QR và chúng tôi gửi gửi vào tin nhắn Zalo hoặc là Messenger và chúng ta cũng mở cái tài khoản chỉ cần chụp vậy thôi xong là chúng ta gửi vào một cái máy người bạn hay người anh hoặc gia đình mình là vợ hay con chúng ta sẽ gửi vào họ và chúng ta quay lại cái tài khoản của ví MetaMask ấy chúng ta làm như hồi nãy em Hằng Hải hướng dẫn vào ngay tài khoản ví MetaMask và chúng ta vào cái chỗ cái mũi tên chéo đi lên tức là trong cái bốn ô ấy bốn ô em Hải nói là chữ hoán đổi không chữ gửi ấn vào cái ô này ô này này đó, cái ô mũi tên chéo lên này gửi ấy chúng ta ấn vào đó sẽ nó chuyển sang cái phần có cái cái lúc mà em Hải vừa làm xong thao tác và chúng ta lại ừ, ấn cái, cái lúc này lên tức là máy chụp hình đấy à ấn sẽ rọi vào ngay cái cái cái cái cái, à, cái mã QR mà chúng ta vừa chúng ta vừa vừa vừa vừa chụp gửi vào Zalo hoặc là Messenger đó đó thì chúng ta sẽ rọi vào đó và nó có một thao tác cuối cùng khi nó, nó bắt được rồi á tức là nó nó nó quét mã QR nó bắt được rồi thì nó có gọi là kết nối ví này điều này em Hải hướng dẫn rồi đấy là trường hợp mà chúng ta khó có thể làm được trên hai điện thoại mà điện thoại nào dễ thì chúng ta chụp hình và gửi ngược lại như thế là một cách rất an toàn và dễ làm à, nhưng em Hải nói một điều nếu khi mà làm xong rồi à, khi làm xong rồi ạ chúng ta sẽ nhìn lại ở trên tài khoản rồi em Hải quay lại nhé quay lại cái tài khoản chúng ta cái này quan trọng lắm ạ em Hải sẽ quay lại cái điện thoại cũ rồi khi mà chúng ta làm xong rồi chúng ta quay lại có phải là chúng ta phải nhìn lên cái vào ngay tài khoản uh, tài khoản uh, Lanet ấy. À, em vào từ đầu nhé rồi chúng ta vào cái chỗ tài khoản Lanet đây là em đang đăng nhập vào luôn rồi chúng ta ấn vào cái biểu tượng hình người bên chữ Nguyễn Thành Thái chúng ta ấn vào và chúng ta rồi chúng ta ấn vào mà chúng ta thấy được cả hai cái dòng chữ nhỏ nhỏ đấy hai dòng chữ nhỏ, mà trên cái điện thoại chúng ta ấy. như vậy là tại thời điểm kết nối xong ấy, chúng ta có hai dòng chữ nhưng nếu có một lý do nào đó khi chúng ta thoát ra rồi quay lại nó chỉ có một dòng thôi như vậy các cô chú anh chị cũng yên tâm cái dòng thứ nhất là dòng quan trọng nhất đó là kết nối hồ sơ của chúng ta với đường link ví này với tài khoản Lanet Edit để chúng ta đón nhận biết token cũng như là tất cả mọi cái tài khoản mà có cái giá trị mà mà giữa bất động sản này rồi biết Bittoken ta, ta có được thì nó sẽ đưa vào cái đường link ví MetaMask và cái dòng thứ hai mà nằm dưới cùng ấy, trong khi chúng ta đang có ở đây nhưng mà khi thoát ra rồi quay lại không còn thì cái dòng này khi nào chúng ta có được biết Bittoken hoặc là giao dịch bất động sản chúng ta mới kết nối lại lần nữa như em Hải hướng dẫn hồi nãy còn nếu không có cái dòng thứ hai các cô chú anh chị cũng yên tâm à, không có lên lo lắng không nên lo lắng bởi vì sao ạ chúng ta quan trọng từ nay đến ngày 22 là phải kết nối cái đường link này để nhận cái token trước đã bởi nếu chúng ta không kết nối thì có nguy cơ chúng ta là người không nhận cái cái phần thưởng mà họ tặng cho mình cái phần thưởng biết cần đấy cho nên là chúng ta phải hoàn tất việc này trước hai ngày và cái link cái link đường link thứ nhất thì quan trọng và link thứ hai khi nào mà mua bán rồi nếu không hiểu được thì em Hải sẽ khi đến đâu em Hải sẽ hướng dẫn cái đó tiếp đó còn trường hợp ví dụ chúng ta nhìn lên đường link này có phải các cô chú nhìn thấy một điều không ạ là cái chữ link trên cùng của chúng ta là bên tay trái của chúng ta có chữ là 0x6694 thì chúng ta quay lại coi trên cái tài khoản ví MetaMask của chúng ta ấy nó có một cái dòng chữ à, là cũng không x 66 trên 4 xong chấm chấm chấm có một bốn chữ cuối mà nó trùng với lại đường link này nghĩa là chúng ta đã kết nối đúng ví em em hãy nói là kết nối đúng ví nhá bởi vì sao có một vài cô chú anh chị khi kết nối rồi á thì có thể là kết nối sai cái ví mà chúng ta đang mong muốn ví dụ như là ví MetaMask chúng ta vừa tạo chúng ta lại kết nối vào một cái ví nào đó và vô tình nó lại kết nối vào cái ví của người khác như vậy là tất cả cái biết bit cần chúng ta được tặng về được tặng về đều chuyển sang ví của họ và chúng ta không kiểm soát được vậy là chúng ta đã mất tài sản như vậy là để mà chúng ta để mà chúng ta à, chắc chắn là cái ví này có phải của mình hay không thì hãy coi lại trên đường link chỉ cần nhìn lại năm sáu ký tự bên tay trái trên cùng của cái dòng đầu tiên đấy nó có trùng với lại trong cái à, cái cái cái, cái à, ký tự mà trên cái tài khoản MetaMask chúng ta đã có không bởi vì trên tài khoản MetaMask thì nó có cái dòng chữ account xong là kế tiếp nó có chữ có chữ là S không tức là SS tiêu tiền đấy rồi dòng thứ ba nó là có cái cái cái uh, nó ghi ngắn gọn năm sáu ký tự đầu tiên của cái, cái, cái linh ví này và bốn cái chữ cuối cùng của linh ví này vậy chúng ta đối chiếu giữa cái link trên cái MetaMask và trên cái tài khoản MetaMask mà nó giống nhau được năm ký tự đầu tiên đầu tiên nha em Hải nhất đầu tiên nha và bốn ký tự cuối cùng nghĩa là chúng ta đã kết nối đúng linh ví là chúng ta yên tâm rồi không phải lo lắng gì cả còn nếu chúng ta sai thì phải làm lại có thể sai ở đâu có thể sai như hồi nãy em Hải đang xóa ngay từ đầu á tức là vào nó tự kết nối tự kết nối một cái ví bất chợt nào đó trong tài khoản của mình trong tài khoản uh, trong máy của mình như vậy là chúng ta đã sai cái cái ví mà chúng ta muốn muốn chuyển tới là MetaMask thì chúng ta sẽ xóa đi và em Hải đã hướng dẫn hồi nãy rồi đấy là những thông tin em Hải vừa hỗ trợ các cô chú anh chị là rất từ từ chậm rãi và có những cái sự phát sinh mà có thể xảy ra trong, trong quá trình chúng ta tạo ví MetaMask như vậy là em Hải đã hoàn hoàn tất cái việc kết nối ví MetaMask và tạo một cái ví MetaMask cho các cô chú anh chị trong buổi tối hôm nay thì à, em Hải xin cảm ơn các cô chú anh chị đã dành thời gian để lắng nghe à, và cái video này thì em Hải sẽ tiếp tục lại đưa lên YouTube lên các group để các cô chú anh chị đón nhận nếu chúng ta chưa kịp làm theo à, đến đây thì em Hải sẽ dành thời gian khoảng 15-20 phút để trả lời các câu hỏi trả lời các câu hỏi các cô, cô chú anh chị chúng ta à, thắc mắc vâng ạ à, em nhường lời cho MC và nhường lại cho ta, tất cả gia đình chúng ta Đói. Dạ vâng, xin à, cảm ơn sự chia sẻ rất là uh, chi tiết và dễ hiểu từ anh Như Sĩ Hải uh, cả nhà. Uh, thấy anh Như Sĩ Hải chia sẻ có tuyệt vời không ạ? Nếu như các nhà thấy cảm nhận uh, anh Như Sĩ Hải chia sẻ thật sự dễ hiểu thì cả nhà hãy comment uh, những uh, con số 9 đi ạ để tỏ lòng biết ơn lãnh đạo Hải. Vâng ạ. Thì uh, ở vâng. trên cái dòng comment uh, của của của ấy á thì em thấy có một chị hỏi là uh, tài khoản trước đây được tặng 5 bero nhưng không mua bất động sản thì có phải tạo ví không thì uh, mong lấy là Hải ờ, trả lời câu hỏi này giúp cho cho chị ạ à, trước tiên thì cảm ơn em MC của chúng ta là em Trần Hương đã kết nối cho chúng con em cũng như là tất cả các cô chú anh chị được uh, gặp nhau buổi tối hôm nay và em xin phép trả lời câu hỏi của chị nào đó nếu chúng ta có 5 euro thì em có một lời khuyên à, hãy dành nó để mua đất đi à, tạo tài khoản xong mua đất ngay bởi vì à, chúng ta để đó không có giá trị gì cả nhưng mua được 5 euro là một lô đất nó có một lô đất cho nó có 5 lô nhỏ và 5 bit và mỗi bit chúng ta được tặng 0,17 bit token và chúng ta sẽ hiện tại bit cần chúng ta ngày mà chính thức ra mắt là ngày 22 tháng 22 tháng 11 ngày tức là sự kiện Dubai mà các lãnh đạo chúng ta là thuyền trưởng Minh Vũ và các lãnh đạo chúng ta đang trên đường bay sang Dubai ấy, thì à, sau ngày 22 cái sự kiện này nó sẽ là 4,75 đô la trên một bittoken và đây là giá khởi điểm em Hải nói một điều chắc có lẽ các một vài cô chú anh chị không được nghe em chia sẻ giá của các bittoken và các bất động sản này có tiềm năng tăng trưởng trong vòng 5 năm tới nó tăng giá trị ngang với lại một ETH đấy ạ tại sao ạ bởi vì ạ tổng cung ETH trên toàn toàn tổng cung của ETH là khoảng hơn mấy chục tỷ cơ mấy chục tỷ con cơ ạ nhưng tổng cung của cái Bittoken chúng ta là bao nhiêu chỉ có 120 135 triệu à, em vừa cập nhật chính xác là 135 triệu cái Bittoken nghĩa là giữa tổng cung của ETH và Bitcoin là chênh nhau đến vài vài trăm thậm chí cả ngàn lần đó mà hôm nay một ETH chúng ta là 100 triệu có hôm là 110 hôm nay khoảng trăm triệu 98 100 triệu như vậy là ETH nó giá trị trong vòng 5 năm tới thì thằng cái Bitcoin và bất động sản chúng ta nó thành công được thì nó sẽ vượt qua cái vốn hóa của ETH tại vì sao ạ ETH ra đời nó chưa có cộng đồng lớn như ra chúng ta như ai bất động sản ít đâu bởi vì sao bất động sản ít có một cái nền tảng là cộng đồng 40 triệu thành viên trên toàn thế giới và theo thông tin từ công ty Rowan cũng như Lanet Edit đưa lại thì chúng ta bao nhiêu ạ chúng ta có 4 triệu hơn thành viên đã đăng ký với Lanet Edit như vậy là cái số lượng thành viên tham gia cực kỳ đông và như tương lai thì Rowan có phải như chú Chu Ba nói không ạ tương lai nó sẽ hướng tới một cộng đồng lớn đến cả tỷ người cơ như vậy là chúng ta vào đây chúng ta vào rau ăn chúng ta sử dụng các sản phẩm của đối tác thứ ba tức là các doanh nghiệp ví dụ là được học như chú, chú ba nói này chúng ta mua vé số này rồi chúng ta lại đầu tư vào một cái kênh nào đó ví dụ là X cũng là một kênh đầu tư và những thành viên của rau ăn khi được một tỷ người họ cũng sẽ đầu tư và khi đó họ có được mua cái giá rẻ như hôm nay của chúng ta một bit một một lô đất là một euro không ạ chắc chắn là không rồi chắc là không rồi họ phải mua có thể thậm chí 10 đô thậm chí là 20 đô thậm chí là 100 đô mới một lô đất và không có bit token miễn phí như vậy là chúng ta hãy mua 5 euro của chị hồi nãy Đấy, có 5 euro đó phải tạo tài khoản Planet Edit ngay và mua cho em được 5 là 5 lô đất à, một lô đất được 5 năm cái bit đấy và chúng ta được hưởng bit token và kết nối ví như em Hải vừa hướng dẫn như vậy là chúng ta cái gì cũng, cũng, cũng tuyệt vời cả tại vì ra quan cho thì không có miễn phí đâu nó miễn phí đấy nhưng mà cái gì cũng giá trị cực kỳ cực kỳ giá trị luôn ạ à. ra quan không có gì là là không không có giá trị đâu nên ta hãy đón nhận nó và em hỏi thông báo ạ tại vì công ty nó có vài cái thông tin cứ thay đổi ở chỗ là cái chương trình kết thúc vào ngày 15 nhưng do cái lượng người mua quá nhiều trên công ty mở cứ tối hàng hàng đêm từ 15 sang 16 thì 7 giờ 45 nó khóa lại thì mọi người cũng biết là đến ngày nào thì em cũng nói hệ thống là dừng lại nhưng đến ngày hôm sau nó lại đến khoảng 10 giờ đêm nó lại mở tiếp và đến khoảng ngày hôm sau nó đến 6 7 giờ nó lại khóa nhưng hôm qua thì nó thông báo là 3 giờ sáng khoảng 3 giờ sáng Việt Nam nó không bán đất nữa nhưng mà nó ngưng đâu khoảng 5 6 tiếng thì nó bảo là do lượng đang tồn mọi người đang tồn tiền chưa mua hết đất cho nên là cái công ty Lanet lại mở tiếp 48 giờ khoảng 12 giờ trưa nay tới Việt Nam thì như vậy chúng ta còn hai ngày để mua đất nữa hai ngày để mua đất là ngày hôm nay nửa từ bây giờ đến nửa một ngày mai với nửa ngày em sau nữa đó là chúng ta còn còn 48 tiếng để mua đất nữa và đặc biệt có một điều vui là là cái uh, mua 100 bia đô á, được một tặng 150 á thì cái cổng nó khóa từ hôm trước nhưng hôm nay nó lại mở lại nó bảo vẫn bán tiếp à, cho nên chúng ta vừa được mua đất này chúng ta nếu muốn có tiền muốn có được đất nhiều là ta lại mua 100 euro và được hưởng 150 phần trăm nữa trong vòng 48 tiếng cả nhà vào mua và được hưởng cái, cái lợi ích này nhá và có một thông tin thì cách đây ba ngày tức từ hôm qua trở đi ấy, hôm qua trở đi về ba ngày trước ấy, chúng ta mua một một một một một, à, uh, một gói 50 chúng ta sẽ được tặng gấp 4 lần gấp nhân gấp 4 lần so với ngày thông thường nha chỉ ba ngày vừa rồi ạ còn ngày hôm nay em chưa có tiền mua mặc dù biết thế nhưng mà em hết tiền rồi không có tiền mua cho nên là không biết là nó được 40 lần gấp 4 lần không nhưng nếu gấp 4 lần là tuyệt vời không được một lần cũng được rồi bởi sao chúng ta hưởng những cái người đầu tiên là nó chưa ra thị trường giá nó rẻ và được tặng tốc tiếp tục cần trước ngày 22 cho nên là ai có tiền anh chị hãy lên dành một khoản tiền để để bỏ vào đây đừng quá nhiều cũng đừng đừng lãng phí nó cơ hội không đến lần thứ hai đâu ạ bởi Lanet là một công ty nó biết dựa vào rao ăn để nó phát triển và chính vì điều này Rawan lại cần vào cái sự phát triển của Lanet X để tạo cái sức thích tạo một cái sức bật giống là cái ảnh hưởng ấy cái cái giá trị ấy cho nên là cả hai bên đều lợi đều đều dựa vào nhau để sống chúng ta chúng ta phải thấy điều này là điều tuyệt vời chúng ta đón nhận cái Lanet X là một cơ hội tuyệt vời nhất mà chưa bao giờ có quay lại nữa đâu nó là cơ hội tốt thứ ba sau Bitcoin ETH và đến này là Lanet X vâng ạ thế đấy là những thông tin em Hải nắm được và cũng qua các người lãnh đạo họ chia sẻ và em Hải biết được thì cũng chia sẻ lại để các cô chú anh chị tranh thủ nắm bắt cho dù hôm nay là còn còn khoảng 30 tiếng thôi tức là có thể chấm dứt vào khoảng 10 giờ trưa ngày mốt đó, tức là họ cho mình 48 tiếng thì đấy là thông tin em cũng chia sẻ để các cô chú anh chị nắm bắt cơ hội này rất là tuyệt vời đấy ạ vâng wow tuyệt vời quá dạ cảm ơn lãnh đạo Hải đã cho thêm thông tin ờ, để chúng ta những ai còn à, đang mong muốn chưa kịp mua hoặc là à, đang chần chừ trong mấy ngày trước uh, chưa mua thì chúng ta vẫn còn cơ hội để mua đúng không ạ để sở hữu cho mình đất cũng như Bitcoin à, vô cùng giá trị của à, ờ, MLX vâng ạ à, có một à, bạn hỏi là à, bạn ấy đã có một ví MetaMask rồi à, thì bây giờ có thể tạo thêm một ví nữa không ạ rồi cảm ơn bạn và... câu hỏi này À, và một đề... một câu hỏi tiếp theo dạ là để anh trả lời luôn một câu hỏi tiếp theo là bạn ấy đã tải ví chốt rồi thì có cần phải đổi qua ví MetaMask không? Đó là hai câu hỏi anh trả lời ờ, trước đấy ạ. Dạ rồi. em cảm ơn anh. Cảm ơn em Trần Hương. Cảm ơn câu hỏi của hai à, hai hai hai, hai bạn này ạ. À. Tức là câu đầu tiên là đã có ví à, MetaMask rồi có tải ví thứ hai không ạ? tức là thế này ví MetaMask chúng ta đang có thì không phải tải với điều kiện chúng ta phải có được hai yếu tố thứ nhất là chúng ta phải nắm giữ cái mật khẩu mà chúng ta đã tạo trước đó thứ hai là 12 cái cụm từ bí mật giá nào chúng ta phải giữ được hai cái này thì chúng ta không phải tải vì thứ hai nữa này. Dạ, hiểu đấy gì? là đấy là cái trường hợp thứ nhất em họ em trả lời còn trường hợp thứ hai trường hợp thứ hai trường hợp thứ hai là thế này nếu chúng ta ý người này có thể là họ có thể tạo hai tài khoản lăn để đón hai ví thì em nói rằng trên một máy điện thoại không thể được tạo hai cái ví MetaMask một lúc để chúng ta kết nối hai tài khoản Lanet Edit đâu và muốn làm được điều này thì chúng ta có thể là tạo xong cái ví MetaMask thứ nhất chúng ta ghi lại cái cụm từ bí mật và mật khẩu rất cẩn thận chúng ta sẽ cách để cách test nha em Hải hướng dẫn một cách test chúng ta sẽ vào một cái điện thoại của bạn bè anh em vợ con hay người nào thân cũng được chúng ta cũng tải ví MetaMask về và chúng ta uh, làm các thao tác như phải hồi nãy hải hướng dẫn đấy chúng ta đăng nhập vào thay vì chúng ta tạo mới chúng ta đăng nhập vào đúng cái cái cái mật khẩu đó và 12 cụm từ bí mật đó coi chúng ta đã làm đúng chưa chúng ta đã nhập vào đúng cái ví đó chưa để ta đây là bản sao mà nếu mà được rồi ok rồi ok rồi thì như vậy là chúng ta xóa cái ví ở bản ở cái máy chính mà câu câu hỏi hồi nãy bạn cái hỏi đấy xóa nó đi và chúng ta tải một ví mới hoàn toàn về chúng ta cũng làm thao tác như em hải hướng dẫn hồi tối nay đó như vậy chúng ta được hai ví nhưng mà mỗi ví chỉ tồn tại trên máy một một lần thôi chúng ta có thể xóa nó đi và tải về lại chúng ta đăng nhập lại thì mới là hai ví mà trong một máy có thể làm được nhiều ví với điều kiện em Hải vừa hướng dẫn xong chứ không phải là đại một nhiều ví trong một máy nhé nhiều ví nhưng mà mỗi một ví chúng ta phải xóa nó đi nhớ là các ký tự và mật khẩu xóa đi và đăng nhập lại nhưng cách mà trước khi xóa thì hãy đăng nhập vào một điện thoại khác để đề phòng cái ký tự chúng ta đã làm có đúng hay không mật khẩu có chính xác hay không tại vì sao làm sai thì cái đó là vô ích và ví dụ như là chúng ta đã kết nối biết cần rồi sau ngày 22 nó đã chuyển tiền về đó rồi mà chúng ta lại không vào được cái tài khoản ví chúng ta chúng ta mất trắng đó cho nên là cái này là em Hải nói cái rất cẩn thận nha rất là là kỹ lưỡng vấn đề này nha thì chúng ta muốn tải nhiều ví cũng được nhưng làm theo cách em Hải hướng dẫn và cái điều thứ hai thì bạn hỏi câu hỏi là mình đã có ví chốt thì có nên tải ví MetaMask hay không thì ở đây em Hải nhấn mạnh một điều lại trước buổi zoom em Hải nói rồi tức là ví chốt cũng được ví nào cũng được nhưng ví MetaMask là một đối tác của Lanet Edit cho nên chúng ta hãy nó khuyên khuyên dùng chúng ta hãy sử dụng nó bởi sau này nó có những lợi ích riêng của nó tại vì sao đối tác họ phải tạo sự ích lợi cho họ chứ nếu bạn làm một ví khác thì đương nhiên ích lợi của bạn phải ít hơn rồi cho nên là ở đây là các bạn hãy nên tải ví MetaMask còn lỡ kết nối ví chốt cũng được không sao không sao nhưng đấy là lời khuyên của em Hải còn làm cái nào cũng được hết miễn là sao chúng ta có đường link và kiểm soát cái đường link này chính xác giữa cái tài khoản Lanet X với cái tài khoản ví chốt hoặc MetaMask hoặc một cái ví nào đó phải đúng chính xác cái đường link nó để chúng ta nhận biết token thế thôi và là em Hải đã trả lời hai câu hỏi của hai người bạn vừa hỏi em. Dạ, à, em xin phép uh, mời tất cả các chú anh chị đặt câu hỏi tiếp. Anh Hải ơi, cho em uh, câu hỏi. Dạ. Em um, kết nối uh, vào cái x là nó lại không có đường link anh ạ. Không có đường link tức là chị chưa kết nối được nhá. Chị làm các thao tác như em Hải vừa nói mà nó có chữ kết nối sau cùng mà khi khi chúng ta là là lấy cái cái, cái tài khoản MetaMask ấy à, quét mã QR xong truy quét xong rồi nó phải có chữ kết nối như em hải nói hồi nãy ấy. quay lại cái clip này lát nữa em sẽ gửi lên khi nào có chữ kết nối chị ấn kết nối xong rồi chị quay lại cái tài khoản LanetX và nó có đường link nghĩa là chị đã hoàn thành còn nếu không đường link thì chị chưa kết nối được chị làm thao tác làm sao để khi nào có được thì này em nhấn mạnh cái này nhá cái này thuộc về công nghệ tại sao có một vài cái số điện thoại một vài cái máy điện thoại chúng ta sử dụng quá nhiều trong ngày nó sẽ quá tải nó nóng máy nó sẽ không kết nối được chị sẽ tắt nguồn đi và khởi động lại từ đầu như vậy là máy rất dễ kết nối trong trường hợp này hôm qua có một người y chang trường hợp của chị họ tắt nguồn đi và đến mắt máy rồi chị làm lại bình thường như hướng dẫn của em là được vâng vâng ạ hôm qua em cũng làm như vậy rất là nhiều lần không được mà hôm nay em cũng lại làm theo các bước của anh này thì nó cũng có chữ kết nối bấm vào kết nối nhưng mà đến lúc kiểm tra ở uh, ờ, ix là nó không có cái đường link hiện vào đấy luôn vâng bây giờ thế này do đấy là cái câu hỏi này của chị thì một người hôm qua em xử lý như em vừa nói tức là cái điện thoại giống như có phải tối hôm qua em có chia sẻ không ạ điện thoại em làm việc cả ngày nó nặng quá không chia sẻ được nó ngồi rất lâu nhưng hôm nay nó rất may là em làm ít hơn cho nên nó làm việc nhẹ nhàng tức là cái máy nó cũng giống con người nó làm việc cả ngày nó mệt mỏi thì chị tắt nguồn đi có thể tắt nguồn một tiếng hoặc là 5 phút 10 phút tùy sau đó chị làm các thao tác như em Hải vừa nói nhé à, vâng, thì, À, em cảm ơn anh. có lấy số điện thoại của em đi nếu trường hợp không được ấy, thì em có một cái cách khác em giúp cho chị nhưng cách này thì vâng. thủ công cơ nó rất mất thời gian và em không thể giúp được nữa cả mọi người nhưng trường hợp nào mà khó khăn nhất ấy, thì có thể nhờ em kết nối tại thời điểm này mấy ngày nay là em bận lắm luôn đấy à, làm việc sáng ngồi trên máy hỗ trợ mọi người thôi cho nên là là nếu ai đó không giúp được thì cũng không phải nhưng chị có thể lấy số điện thoại của em nếu trường hợp mà khó nhất mà chưa kết nối được tức là còn hai ngày thôi không kết nối được tức là chị không nhận được biết đâu cần nghĩa là chúng ta mất đúng không ạ thì trường hợp khó nhất thì chị có thể liên lạc qua số điện thoại của em em đọc cho chị nghe chị có lấy viết chưa lấy bút chưa 0368 194 468 đây là trường hợp mà khó khăn nhất em mới giúp nha tại vì ờ, riêng hệ thống và rất nhiều người anh chị cũng đang đang rất là khó khăn đặc biệt là những anh chị cô chú lớn tuổi á cho nên là em cũng ngồi máy cả ngày thôi cho nên là trường, trường hợp này em sẽ giúp những người nào mà cực kỳ khó khăn ấy còn nếu dễ mà tự xử lý được ấy chúng ta hãy tập làm đi bởi vì chúng ta làm như chú chú ba nói ấy, chúng ta tập chúng ta quen làm hôm nay chưa được ngày mai làm ngày mốt làm mốt nó làm chúng ta sẽ được nhưng mà có điều kiện là cái meta mạc thì nó nó chỉ hai ngày thôi cho nên chúng ta cứ chịu khó mò mẫm khoảng vài tiếng chắc chắn chúng ta sẽ làm được sẽ làm được mà nếu kẹt quá thì đường dẫn đấy chúng ta sẽ tắt máy đi cho nó nguội một tí xíu cho nó mát mẻ đi nó làm làm mát lại đấy chúng ta sẽ khởi động lại và là dễ làm hơn Dạ vâng ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn anh. À, và một bạn có đặt câu hỏi tiếp theo ạ là à, một ví MetaMask thì có thể kết nối được nhiều tài khoản Blacknet đấy không ạ? Ừ, cái này nhá, câu hỏi này cũng hay. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Tức là chúng ta có thể kết nối nhiều ví nhưng thông báo ạ, à, mình mua đất, ví dụ như là bạn Hương cũng mua, rồi à, chị à, Hà Phạm mua, anh à, anh Thanh cũng mua em Hải cũng mua bốn người vào một tài khoản thì biết bạn có bao nhiêu bất động sản bạn được hưởng bao nhiêu biết đồng cần làm sao chia chắc cho họ được nên là tốt nhất chúng ta hãy mỗi người một một một tài khoản chúng ta bỏ vào được hết nhưng vấn đề là sau này chia kiểu gì hôm nay nó là 4,75 đô la trên một biết cần nhưng giả sử sau này nó là 100 hoặc 1 ngàn mọi người có có có có chia được chính xác không đúng không ạ tại vì 1 ngàn khi đó là 0 chấm không mấy là có tiền rồi à, cho nên là chúng ta hãy mỗi người một tài khoản là tốt nhất tại vì không chung trạng khi nó có giá trị rồi thì à, có thể có sự mâu thuẫn dạ, anh Hải cho em ờ, hỏi tí ờ, em ờ, mua coi như một một cái suất của em mua vài người á thì là riêng của em thì em vẫn tải chung được chứ hả vâng trường hợp mà nếu anh chị mà các tuyến dưới hồi xưa đó họ gửi mình mua đất ấy họ, họ tức là họ gửi cái voucher ấy để dán vào mua đất ấy thì chúng ta có thể mua chung vào tài khoản của mình bởi vì sao tài khoản mình là người quản quản lý nó mà cho nên là anh có thể à, kết nối một ví là được rồi trường hợp này là trường hợp nhiều người gửi vào trong một tài khoản Lanet để mua đất nhé chỉ có trường hợp đó thì mới kết nối vào một ví thôi còn nếu mà chúng ta có những lô đất riêng ấy chúng ta chưa mua ấy chúng ta phải tạo mỗi tài khoản là một ví và trường hợp đây là anh đang giúp cho mọi người là mua chung tài khoản trên của mình chỉ cần một ví là được rồi không cần phải nhiều ví đâu rồi, đúng không ạ cảm ơn anh vâng ạ dạ nhưng mà theo dạ em vâng. các cô chú anh chị đừng có chung như thế bởi sao hôm nay nó còn giá trị thấp nhưng nếu 5 năm sau mà nó một lô đất nó lên khoảng có chừng 500 euro rồi à, một cần nó khoảng có chừng 800 euro thì cũng khó chia đấy ạ cho nên là chúng ta cũng hạn chế nhé hạn chế à, dạ vâng cảm ơn uh, câu hỏi của anh cũng như sự uh, trả lời câu hỏi của anh như thế hải à, và có dạ. một bạn thì hỏi là Ờ, bạn ấy kết nối với ví rồi nhưng chỉ có một đường link ở ờ, hàng bên trên thì câu hỏi này hồi nãy anh Hải cũng đã chia sẻ rồi em Hải à, vâng thì anh có thể nhắc lại cho chị thì dạ, vâng. cái câu cái, cái câu hỏi này thì rất nhiều bởi vì trong hệ thống của của em Hải cũng nhiều lắm luôn à, cho nên em Hải đã viết thư sang tới công ty và họ trả lời như sau họ nói rằng là à, tại vì cái dịch từ tiếng Anh tiếng Việt ấy đôi khi chúng ta dịch sát nghĩa chúng ta hiểu sai ví dụ là từ lưu trong trong một vài cái cái tài khoản rau ăn chúng ta hay chữ là tiết kiệm đâu đâu có hiểu được là lưu đâu đúng không ạ nhưng mà cái tiếng Anh thì nó dịch nó nó không dịch sát cho nên là nếu đọc trên hai cái dòng link mà bạn vừa hỏi tới thì dòng link thứ nhất là nó kêu là kết nối với hồ sơ của tài khoản là net Edit dòng link thứ hai là để nhận tiếp tục cần chúng ta hiểu như thế thì chúng ta rất lo lắng rất là lo lắng và chính em Hải lo lắng em Hải viết thư cho công ty rồi công ty nói rằng là à, chúng tôi hiểu rằng các bạn đang đang hiểu như thế thì là là lo lắng nhưng mà các bạn chỉ cần kết nối cho tôi cho tôi đúng cái đường link thứ nhất để nhận biết cần và là cái đường link để kết nối hồ sơ của các bạn với cái ví đó thôi còn lại đường link thứ hai khi nào các bạn giao dịch tức là các bạn bán biết tục cần hoặc là bán đất thì chúng ta mới đưa nó vào nghĩa là khi chúng ta đăng nhập chúng ta làm như em hải hướng dẫn buổi chiều hồi, tối ấy, thì đăng nhập vào nó có hai đường link thật sự nhưng khi thoát khỏi tài khoản quay lại nó lại mất à, và một số anh chị biết kết nối thì nó đơn giản thôi còn một vài anh chị lớn tuổi á không biết kết nối bao là kết nối là cả vấn đề thì cứ lo lắng cho nên là tạm thời đến thời điểm này chúng ta đừng lo lắng đường link thứ hai khi nào mua bán bất, bất động sản hoặc là mua bán về tiếp tục cần khi đó em Hải sẽ có một buổi zoom hướng dẫn cụ thể nữa chúng ta sẽ có cái buổi sau tức là đến đâu và nắm chắc nó đã an toàn là được và an toàn là chúng ta có một đường link chính xác trên cái tài khoản chúng ta là được rồi cảm ơn bạn về câu hỏi hồi nãy nhé Dạ vâng, cảm ơn anh Như Sĩ Hải. Vâng ạ, xin à, mời 92 à, cô chú anh chị em trong phòng Zoom của chúng ta còn câu hỏi nào muốn à, đặt với ban với lãnh đạo Hải thì các anh chị hãy comment hoặc là giơ tay ạ. Thì để em dạ biết để mời ạ. Dạ vâng ạ. Em xin hỏi một vấn đề. Em ờ, có ờ, có một cái tài khoản em ờ, đã làm uh, tải cái ví uh, IX ấy nhưng mà để kết nối thì không hiểu sao mà uh, nó nhân nhầm ở đâu mà bây giờ nó, nó ý mật khẩu mà nó không vào thì không biết làm cách nào được à thì đây, cũng là một câu hỏi rất là hay ạ và nhiều người đang bị mắc em cảm ơn à, câu hỏi này về thế này nhé à, trong trường hợp mà chúng ta đã tải ví đã tải ví kết nối rồi mà lại chúng ta không vào được cái mật khẩu của cái ví đó thì trong trường hợp này à, chúng ta còn may mắn bởi sao chúng ta chưa được nhận tiếp tục cần đâu ngày 23 22 thì tháng mới được nhận cơ trước ngày 21 chúng ta phải tải như vậy là chúng ta có thể vào tài khoản LanetX và chúng ta xóa cái đường link đó như hồi nãy anh Hải em Hải vừa hướng dẫn chúng ta xóa nó đi và chúng ta tải một cái ví MetaMask mới hoàn toàn về nhưng lưu ý ạ trong khi kết nối thì kết nối cách của em Hải là kết nối tốt nhất còn kết nối trực tiếp trên điện thoại ấy, thì nó sẽ có thể lấy bất cứ đường link nào các ví chúng ta có trên điện thoại mà máy tự động kết nha à, cái điều này điều buồn cười lắm nó tự động kết nó thông minh mà tự kết cho mình thôi cho nên là mình không mong muốn cái đường link nó nó ấn vào thì chúng ta tốt nhất chúng ta sẽ sẽ sẽ sử dụng bằng cách là quét mã QR nha em Hải rất là tốt nhất còn nếu không thì chúng ta xóa những cái ví kia đi chỉ xài một ví duy nhất thôi nhưng xóa các ví kia đi thì quan trọng lại có một số anh chị đã chữ tài sản tiền điện tử trong đó rồi nếu xóa mà chúng ta không có cụm mật khẩu ấy chúng ta không ghi nhớ cẩn thận đấy thì có nguy cơ chúng ta mất tài khoản ví đó ví dụ trước cái buổi zoom cách đây 4 ngày em Hải cũng có hướng dẫn như thế này thì bố đó về do đi làm đi hỗ trợ khách hàng về quá muộn và lặt đặt em xóa luôn một cái ví và trong đó có rất nhiều tiền điện tử của em và có tiền điện tử nếu giả sử sau này nó lên vài tỷ thì em chỉ biết nhìn chỉ biết tiếc thôi tại vì em xóa mất rồi chẳng còn nhớ cung mật khẩu à, ngày đó chưa kịp vào để lấy này do do hết thời gian ấy về nhà là gần 8 giờ rồi cho nên là xóa luôn để vào để mà có máy để hướng dẫn à, hướng dẫn cho nên là em mất cái, cái tài khoản ví đó cho nên cái này cũng là một bài học để các cô chú anh chị nếu nếu mà xóa ví thì kiểm tra lại coi là cụm mật khẩu Ờ, cụm ký tự và mật khẩu phải chính xác nhé để chúng ta trước khi xóa nó đi chúng ta phải vào một cái máy khác test là con ở cái, cái cái ví này chúng ta có thể nhập vào được máy khác không chúng ta ghi đúng ký tự chưa đúng mật khẩu chưa đấy là điều quan trọng ạ à. câu hỏi đấy em cũng cảm ơn tại vì nhắc lại thế này để mọi người chúng ta đều phải cẩn thận hết sức làm cái gì cũng nên cẩn thận không cẩn thận thì tài sản chúng ta sau này là bằng không cho không à, có lẽ em lại nói lại câu chuyện của cách đây khoảng 5 tuần thuyền trưởng Minh Vũ chúng ta chia sẻ khi đó anh đi sang Dubai và anh đã đã mua đâu đó ba cái điện thoại mỗi điện thoại là à, cái điện thoại nhiều nhất là 25.000 đô la Bitcoin đó. nhưng mà vừa sang tới bên đó thì bạn bận quá thế là bữa đó thì bạn mua xong là bạn lại không có lưu ghi lại tất cả các cái thông tin của cái ví và đến khi mà vài năm sau bạn về mua, mua nhiều nhất ấy, về rồi thì bạn cái điện thoại nó lại hư tức là không có một thông tin nào lưu lại cả Nên là hư thì bạn mất luôn và cái 25.000 đô la đó bạn bạn chia sẻ đấy cách đây năm tuần buổi tối khoảng tối chủ nhật thì phải là bạn mất luôn cả số lượng bitcoin đó thì bạn nói nếu mà không mất cái đó thì bạn sẽ không ngồi với phòng zoom không ngồi với hệ thống myron chúng ta đâu bởi vì bạn bây giờ giàu có lắm rồi 25.000 đô la thì tính coi bao nhiêu ngàn tỷ tỷ Việt Nam đồng và cho nên ở đây là cái ví rất rất quan trọng công nghệ thì làm thay đổi chúng ta rất nhiều đấy nhưng chúng ta chỉ sơ xuất sơ xuất sơ sẩy thôi chúng ta mất hết sạch tài sản đó em hải cũng nhấn mạnh điều này mọi người cẩn thận hết sức vâng cảm ơn câu hỏi của bạn Ê, Hải ơi, em làm là ừ, cái kia cờ đó cái gì nhỉ cái ờ, IX á cái ví ờ, IX ví, ví, meta metamax hay là ví chốt không biết là nó nhầm lẫn thế nào mà bên nó báo lỗi không khớp không khớp tức là bây giờ thế này rất vui cho anh là tại ngày hôm nay chúng ta chưa có được hưởng viết token cho nên anh có thể xóa nó đi và làm lại như em hướng dẫn hôm nay xóa luôn xóa luôn vĩnh viễn đi là xóa ứng dụng nó đi và tải lại như hôm nay em hải hướng dẫn thế được rồi nó đã có cái gì trong đó đâu phải lo đúng không ạ à? đấy cho nên là chúng ta xóa thì chung ạ à. chung xóa đi xong rồi lập lại thôi đơn giản à, đơn giản mà nhưng mà đấy là em nói là trường hợp chúng ta chưa chứa cái gì nhá còn nếu chúng ta đã có rồi là nguy cơ như anh đây này anh đăng nhập vào rồi bây hôm nay vào không được nữa đấy là câu chuyện nếu biết tục cần vào rồi mà không vào nữa là chúng ta mất trắng đấy đấy là hôm nay buổi hôm nay em nói là chúng ta em nhấn mạnh cái vấn đề cẩn thận đấy cẩn thận là quan trọng lắm luôn đấy nếu như anh này làm xong này đúng không anh bây giờ vào không được nữa mà chưa có gì thì chúng ta xóa đi được nhưng có đến biết là anh mua đến 20 ờ, ngàn 20 ngàn ờ, đô la đầu tư vào bất động sản thì rất nhiều biết viết cần đấy anh có bây giờ là thua rồi mình chỉ nhìn nó và ngó thôi đó cho nên là câu chuyện đó là phải cẩn thận tối nay em Hải nhấn mạnh cái chữ cẩn thận rất nhiều lần cho nên chúng ta phải hết sức cẩn thận rồi em cảm ơn anh vâng dạ có câu hỏi nào nữa không ạ em mời ạ và các cô chú anh chị ạ dạ vâng Vâng ạ, à, phòng Zoom của chúng ta sẽ khép lại sau 15 phút nữa thì các anh chị em hãy nhanh à, à, tay ạ à, và hãy có những câu hỏi nào thì hãy à, đặt ra để anh Hải sẽ hỗ trợ các anh chị. À, đó em, em Hải ơi cho em cho chị hỏi là chị có mấy tài khoản mà vừa rồi mua bích nhưng mà không lại chuyển cái mã quà tặng sang tài khoản khác để mua thì cái cái tài khoản mà mua bích đó thì cơ bây giờ mình có cần để để đăng ký plan ấy không ạ dạ à, cái thông tin này thì nó em cảm ơn chị tức là thế này chúng ta mua bất cứ một tài khoản nào cũng được nhưng cái tài khoản mà phải kết nối ví ấy, đó là là cái tài khoản chúng ta đã mua đất chúng ta đã mua đất nhé ví dụ như là ừ. em có 5 cái tài khoản à, của ba mẹ em với của vợ và của con như vậy là em chỉ dồn tất cả các cái mã voucher thậm chí ừ. là mã mua từ đó về chung một tài khoản bất động sản của em là được chị chỉ tạo duy nhất một tài khoản bất động sản và kết nối đúng một ví thôi không phải tạo các ví cho các à. tài khoản còn lại vâng ạ cảm ơn câu hỏi của chị rồi chị cảm ơn dạ vâng ạ để lòng ơi không ngủ mềm ờ, cho à. cô xin hỏi nghe hải ơi vâng ạ vâng mời cô ạ à, cho cô hỏi là cái ờ, ví này thì cái điểm ừ, C1 mà nó chuyển đổi thành cổ phiếu thì sau này ờ, có công ty có trả về ví này không à vâng tức là thế này cái C1 chuyển là cổ phiếu thì lại một đối tác hoàn toàn khác với Lanet AIP cho nên chúng ta lại không cần không, không có chuyển về cái này nhá chúng ta đang có một đối tác để mà chúng ta nhận được cái cổ phiếu của chúng ta là ví multi wallet đó là ví đa năng ví này thì được nói rất nhiều nhưng mà do các yếu tố vì công ty đang có nhiều chương trình cho nên là công ty vẫn chưa hoàn tất được cái vấn đề chúng ta à, được có được xác nhận và có cổ phiếu của chúng ta trong quá trình chuyển đổi nhưng à, sẽ thời gian ngắn thôi chúng ta sẽ đón nhận nó từ ví multi wallet nhé còn ví này thì chỉ chúng ta là một đối tác của của Lanet Edit thôi tức là ra Rawan rất nhiều đối tác rất nhiều đối tác cho nên là mỗi đối tác có sử dụng một sản phẩm khác nhau chúng ta phải rõ ràng từng cái ạ không bị lẫn lộn ạ vâng có có sự hiểu dạ rồi chưa vâng. dạ vâng ạ dạ vâng Dạ, cảm ơn anh Hải à, và có chị à, chị Nhớ Nguyễn thì chị hỏi là ờ, có mã voucher mua đất thì à, phải mua ngay ngày hôm nay hay là để ngày mai thì câu hỏi này trả lời này thì nãy anh Hải đã nói ạ à, công ty gia tăng thêm cho chúng ta thêm được 48 ờ, giờ đúng không anh Hải đúng rồi ạ à. và dạ thì ờ, chị có thể mua ngay tối hôm nay hoặc là ngày mai cũng vẫn được chị nha chị nhớ Nguyễn dạ vâng vâng cái khung giờ thì nó ấn định rồi cho nên là chúng ta cố gắng mua trong vòng tại vì từ 12 giờ trưa nay thì nhận thông tin khoảng đó thì đến khoảng 10 giờ trưa ngày mốt rất là đủ 48 tiếng cho nên chúng ta có khung giờ cụ thể rõ ràng cho nên yên tâm ngày mai mua vẫn kịp dạ hôm nay chúng ta cứ yên vâng tâm lo lắng À, dạ vâng Vì ờ, câu hỏi em có hương có một câu hỏi ạ à, cái cái tài khoản à, DBN ờ, đúng không ạ là tài khoản của Rau ờ, Rawan chuyển đổi qua thì là chiều nay thì em Hương có bị mắc là cái tài khoản của F1 em Hương là à, bữa trước này em Hương đã đăng ký đã thành công nhưng mà bữa nay thì chị ấy vào đăng ký vào vào đăng nhập vào thì không được sau đó chị ấy đã đổi mật khẩu bấm vào để quên mật khẩu để đổi nhưng mà khi đăng đăng nhập lại cũng vẫn không được thì cái trường hợp này xử lý như thế nào ạ Còn ờ, cái này thì nó ngoài chương trình của mình à, anh Hải cũng sẽ trả lời để cho chúng ta dạ. biết được tại vì thực ra này là à, nó cũng sẽ kết nối với nhau mà đúng không ạ thì à, câu dạ. chuyện ở đây dạ. khi chúng ta tạo tài khoản và các lý do nhiều lý do để chúng ta thể không kết nối được một là chúng ta khi tạo mọi người làm quá nhanh và sai mất cái địa chỉ mail ví dụ là Nguyễn Văn Hải a cộng em com thì Nguyễn Văn mà chữ Hải có chữ hàng Nguyễn Văn Hà mất chữ y như vậy là mặc dù chúng ta đã tạo xong tài khoản nhưng cái đường đường link của chúng ta đường đường đường, đường mail á, địa chỉ mail nó sẽ không đón nhận được thông tin như vậy là đấy là một cái lỗi thì cái lỗi này thì chúng ta ví dụ như chúng ta làm sai và chúng ta khi quên mật khẩu thì công ty cũng không trả được thông tin về bởi mail nó không đúng nữa rồi à, cái điều thứ nhất là thế cái điều thứ hai là trong khi tôi làm thì thời gian đó rất nhiều người làm cho nên là công ty không cập nhật hết được các cô chú anh chị có thấy có một điều là có một vài người làm chưa xong hết các cái quy trình nó đã chúc mừng nó đã đến với tên của mình rồi như vậy nó làm nó đã bị sai nó bị nhảy qua giai đoạn và trường hợp này cũng là trường hợp mà có thể như bạn hương vừa hỏi như vậy là cách mà xử lý chúng ta vào quên mật khẩu và chúng ta quên mật khẩu bằng cái tên ID chúng ta nếu nó ừ. trả lại chúng ta cái mail để lập lại mật khẩu thì chúng ta đã không bị sai mail và chúng ta tạo được mật khẩu mới hoàn toàn thì tài khoản đó là rất là là là là, là ok tức là thông tin đầy đủ còn nếu trong trường hợp mà nếu chúng ta quên mật khẩu và không đón nhận thông tin gì và cũng không cách nào để để làm mà tạo tài khoản mới thì kinh nghiệm ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái tên ví dụ như là tên ID của bạn Hương là Trần Hương à, 68 như vậy là trước đây bạn đã đặt trần hương 68 rồi bây giờ bạn sẽ không đặt được trần hương 68 nữa bạn chỉ đặt trần hương 18 thôi ví dụ thế đấy là ví dụ nhá trần hương 18 thôi tạo yeah. Dạ. một cái tài khoản y chang tên của bạn trong cái tài khoản rau ăn y chang luôn chỉ khác mỗi cái tên này đi là chuyển sang trần hương 18 à hiểu không ạ à? cả nhà hiểu không ạ à? trần hương 18 thì đặt tất cả có tên họ số điện thoại rồi à, ngày sinh quê quán mọi thông tin chính xác 100 phần trăm như tài khoản của cái bạn đã làm trước đó nhưng khác là trần hương 68 thôi là trần hương 18 đặt tên gì cũng được ý em phải nó đặt như vậy đấy nếu là khác cái tên nó nhưng mà khác với điều kiện là chưa ai đặt trùng với nó nhé nếu là trùng cũng được nha ví dụ trần hương 18 mà họ đặt trước rồi thì chị bạn cũng không đặt được đâu tức là ý em hải đặt với tên khác đó là phải cần trần hương nhưng 68 19 27 30 hay tùy đó mới là không đủ ai và làm lại y chang cái thông tin đó và đặc biệt lưu ý cho em cái gmail e lưu ý cho hải cái gmail e dạ. là cực kỳ quan trọng đặt lại y chang như vậy và nếu nó xác nhận ok là được rồi sau này công ty nó hỏi tại vâng. sao tên ID của của cô là Trần Hương 268 mà tôi chỉ 18 mà cô là đặt 18 ở đây tên tôi đầy đủ đây nhưng hồi đó tôi làm mà tôi không thể đăng nhập lại được nữa cho nên tôi đổi mà trong này thông tin của tôi chính xác chứng minh bằng chứng minh rồi chứng minh của mình bằng thẻ căn cước mà đúng không bằng thông tin mà kết vâng. nối mà cho nên là chúng ta sẽ cãi công ty là chúng ta có lợi thế còn không chẳng lẽ bây chúng ta là chấp nhận không có cái gì đúng không ạ <laughs> đấy là cách làm mà yeah. Dạ. có vẻ là, là xử lý tốt nhất nếu không làm được cái gì ngoài hai cái bước hồi nãy à, Hải có ờ, hướng dẫn dạ à, dạ. vâng cảm ơn anh thì cái tài khoản của của chị ờ, F1 em á, thì ờ, chị em có bấm vào mật khẩu thì có họ có trả về mail có nghĩa là đã đăng ký mail đúng nhưng mà khi tạo lại cái mật khẩu mới thì và vào lại thì vẫn không vào được nó ờ, là mắc ở chỗ này thôi ạ thay, thay vì cái đăng nhập tên ID của giả sử bạn đó là à, thanh liêm thanh Liêm 18 thì em không sử dụng thanh Liêm 18 nữa mà dùng đúng gmail nó vào tên ID tại vì sau khi đăng nhập ấy, cái tên ID và Gmail là có thể hai cái đều sử dụng được một là dùng bằng Gmail hai là dùng tên ID thì đăng nhập bằng cái Gmail đó dưới là mật khẩu đó vào sẽ được em hiểu chưa thay thay vì em đăng nhập vào cái tên ID thế là vào đúng Gmail nó đi đó thử có thế nào và đấy là cách làm của nhiều tài khoản nha kể cả Lanet ấy cũng vậy đấy đăng nhập vào ngay cái cái Gmail đó và mật khẩu đó để vào nhé như vậy là, là rồi còn cái trường hợp của em ấy thì sau này à, nếu mà khó nữa thì sau này ví dụ như là nó nó đã hiện tại nó chưa mở đâu nó chưa mở chúng ta vào coi được cái cài đặt chúng ta ghi chúng đó đâu nó chỉ có một chút cùng dạ, bạn dạ. thôi thì sau này nó mở ra rồi thì chúng ta sẽ xúc bọt sau cái, cái đó là chúng ta yên tâm rồi bởi vì comment là đúng đó dạ vâng ạ em xin okay. cảm ơn anh ạ dạ vâng à, thì uh, còn uh, câu hỏi nào từ uh, quý ờ, cô chú anh chị trong buổi zoom tới nay không ạ thì hãy vui lòng comment hoặc là hỏi đặt uh, câu hỏi với lãnh đạo hải uh, chúng ta chỉ còn ít phút nữa thôi ạ phải có vâng. xin số điện thoại lại với mua, biết ở chỗ nào điểm của mẹ nó về rồi mẹ dán xong rồi bây giờ vào chỗ nào thì mua được nhé em Hải đọc lại số điện thoại cho chị à, với. Vâng ạ. À. Vâng, số điện thoại của em là 0368 rồi 194 194. Vâng ạ. À. 468 đúng à, không? À, đúng rồi ạ, dạ vâng. Vâng, chị cảm à, ơn. Đây là trong trường hợp mà mà các anh chị khó khăn thật sự thì mới uh, mới nhờ em nhé. Tại vì tất cả vâng, vâng. cho nên nếu anh chị mà mà mà không khó khăn quá thì sẽ làm ừ, em không giúp được người khác mà những người lớn tuổi ấy, những người họ không làm được vâng. thì em sẽ giúp đỡ trong trường hợp thế này. Vâng ạ. Rồi, không có câu hỏi dạ. nào thì chắc có lẽ là phòng dung chúng ta sẽ tạm dừng lại tối nay và sẽ hẹn gặp lại vào các buổi kế tiếp thì đội nhóm em Hải luôn luôn có những buổi chia sẻ vào buổi tối do hôm nay là chương trình Lanet X nó nó cần kề hai ngày cho nên là chúng ta lại không theo lộ trình nhưng các buổi thì chúng em có ngày thứ hai là chuyên về chuyên về à, chính sách của Dow Ăn rồi các ngày thứ ba là có những cái buổi chia sẻ uh, về uh, về về tám uh, bước thành công này tám bước thành công ạ. chúng ta dạ. chia sẻ về tổng quan này rồi chúng ta chia sẻ buổi về, thứ tư là tổng quan ạ mổ sẻ về cái nội soi tài khoản rau Ăn này thì tất cả những dạ. các chú anh chị nào có những anh chị mới cứ cho họ vào nghe để, họ nắm rõ hơn hiểu nhiều hơn tại vì sao ạ hệ thống myron chúng ta là một quan điểm chúng ta là chúng ta luôn làm sao để hệ thống ta phát triển lớn nhất và lan tỏa giá trị này giống như chú chú ba vừa nói đấy chúng ta phải lan tỏa giá trị ra one và đặc biệt thì à, em lại nhấn mạnh một điều là ở cái chỗ em cho thêm 5 phút cho em 5 phút ạ